Thank you. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên New Image Việt Nam. Là doanh nghiệp nổi tiếng cung ứng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng tiêu biểu như là Alpha Lipid Life Lifeline có thành phần từ sữa non, bổ sung kháng thể tăng sức đề kháng vượt trội, Immuprot Ultra Boost Colostrum tăng trưởng, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ đường ruột và tiêu hóa, alpha lipid collagen hỗ trợ kích thích sản xuất tế bào gốc. New Image luôn nỗ lực để mang lại giá trị tốt nhất cho cộng đồng. Vâng, qua chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Trịnh Hải Yến là giám đốc chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn New Image Việt Nam tại Hà Nội. Chúng ta sẽ đón lại sân khấu. Vâng, xin được cảm ơn bà à, và xin được chúc mừng doanh nghiệp của mình đã đạt được à, giải thưởng vinh danh trong ngày hôm nay à, thưa bà có thể thấy là trong năm à, 2021 này là một năm vô cùng đặc biệt và chúng ta đã phải trải qua dịch covid 19 và chúng ta tham dự buổi lễ vinh danh ngày hôm nay cũng trong một điều kiện vô cùng hết sức đặc biệt đó chính là chúng ta phải tuân thủ theo nguyên tắc 5 k ngồi giữ vị trí khoảng cách trong hội trường vậy thì không biết là à, với một cái đơn vị một cái doanh nghiệp đạt được cái um, sự vinh danh trong ngày hôm nay thì cảm xúc của bà lúc này như thế nào À, dạ. à, xin gửi lời chào đến ờ, tất cả các quý vị khán giả tham gia chương trình ạ. Và như bà Nguyễn Thu Hằng trưởng ban tổ chức chương trình vừa mới chia sẻ thì ờ, tôi cũng chúng tôi được biết rằng là chương trình lần này thì chúng ta tập trung vào những doanh nghiệp mà đã có những chuyển mình tích cực trong ờ, thời buổi Covid-19 và đặc biệt là những doanh nghiệp mà có những giải pháp ứng phó nhanh để có thể không ngừng cung cấp những sản phẩm và dịch vụ đến với người tiêu dùng. À, chính vì thế cho nên là ngay từ khi thành lập thì à, công ty New Mix Việt Nam đã có một cái niềm tin là mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất để chăm sóc cho sức khỏe uh, toàn diện cũng như là chăm sóc cho hệ miễn dịch. Uh, chính vì thế cho nên nhận được giải thưởng lần này thì chúng tôi vô cùng tự hào bởi vì nó là thể hiện cho minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của chúng tôi uh, trong việc là chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Uh, và đồng thời thì uh, đối với một doanh nghiệp thì niềm tin của khách hàng chính là phần thưởng có giá trị nhất. Chính vì thế nên đây sẽ là một cái động lực rất là lớn cho doanh nghiệp chúng tôi để có thể tiếp tục đồng hành cùng với người tiêu dùng cùng với khách hàng để có thể chăm sóc sắc cho toàn bộ sức khỏe của bản thân họ cũng như của gia đình họ ngày một tốt hơn à, xin cảm ơn xin cảm ơn những chia sẻ của bà à, thưa bà chúng tôi được biết là công ty trách nhiệm yếu hạn New Image Việt Nam thì là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu là nhà phân phối độc quyền thương hiệu Alpha Lipid Lifeline tập đoàn New Image New Zealand và các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa non như là Alpha Lipid Lifeline, Imufort Ultra Boost Colostrum và Alpha Lipid Colostrum thì là một trong những sản phẩm tiêu biểu đạt danh hiệu được vinh danh ngày hôm nay. Vậy thì bà có thể chia sẻ với các quý vị đại biểu và khán giả đang theo dõi truyền hình về các sản phẩm này của mình ạ? Ờ, thưa quý vị thì à, bộ ba sản phẩm này là bộ ba sản phẩm mà đang được ờ, phân phối độc quyền bởi công ty Limaze Việt Nam và điểm nổi trội là trong sản phẩm này thì có thành phần uh, alpha lipid lifeline và có hàm lượng kháng thể cao đến từ sữa non được có nguồn gốc từ New Zealand thì đây là nơi mà có ừ, hình thức chăn nuôi ba sạch đó là nước sạch à, thức ăn sạch và không khí sạch à, chính vì thế trên hàm lượng kháng thể có trong sản phẩm sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta có được một cái lượng dưỡng chất và có được hệ miễn dịch tốt nhất uh, và sản phẩm phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alpha Lipid Lifeline là sản phẩm mà ngoài thành phần kháng thể là IgG thì trong đó còn có tích hợp các vitamin và khoáng chất để chăm sóc cho cơ thể với một cái lượng canxi mà có thể giúp ờ, đáp ứng nhu cầu của cơ thể hàng ngày với lượng lợi khuẩn để chăm sóc cho hệ ờ, tiêu hóa để giúp chúng ta có một sức khỏe toàn diện. À, còn sản phẩm thực phẩm bổ sung uh, ờ, Immufort Ultra Boost Colostrum thì là sản phẩm mà có hàm lượng các chiến binh kháng thể IgG lên tới 40% trong thành phần của sản phẩm. À, trong khi đó thì uh, Colestem là một sản phẩm mà có có sự tích hợp uh, giữa công nghệ alpha lipid cùng với những uh, thảo mộc đến từ tự nhiên và bộ ba của sản phẩm này thì uh, có thể sử dụng cho người trưởng thành và đặc biệt là alpha lipid lifeline thì có thể sử dụng cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên chính vì thế cho nên là công ty sẽ khuyến khích người tiêu dùng là sử dụng sản phẩm hàng ngày để có thể chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe của bản thân gia đình và cho hệ miễn dịch của mình à, xin cảm ơn ạ vâng ạ xin được cảm ơn và xin chúc mừng một lần nữa đơn vị của mình và xin cảm ơn bạn Trịnh Hải Yến rất nhiều ạ à.

2020 là một năm vô cùng đáng nhớ của điều bày Việt Nam. Với vô vàn những lý đông, đi kèm từ đó là những gì rất và điều bày Việt Nam đã đạt được. 2020, năm mà cả thế giới phải đối mặt với những thách thức chưa từng có từ đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, hàng ngàn công ty phá sản, hàng triệu người mất việc biện pháp cách ly toàn dân được nhiều quốc gia áp dụng, trong đó có Việt Nam của chúng ta, nhằm bảo vệ những người dân trước sức lây những khủng khiếp của một kẻ thù vô hình, COVID-19. Với chiến lược đúng đắn, sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo điều mời Việt Nam và bằng sự nỗ lực và đoàn kết của đội ngũ nhà phân phối, điều mời Việt Nam đã biến những thách thức thành cơ hội và xuất sắc hoàn thành những mục tiêu đề ra trong năm 2020. Nhiều mày Việt Nam đã tạo ra kỳ tích mới về doanh số, vượt mục tiêu đề ra. Doanh số toàn công ty đạt 3.013 tỷ trong năm 2020. Hơn 2,3 triệu sản phẩm Alpha Liquid Lifeline đã được đưa tới các hộ gia đình. Hơn 3.000 điểm bán mới đã được hình thành và chính là tiền đề để mở rộng mạng lưới kinh doanh rộng khắp dấu ấn vô cùng to lớn nhưng minh chứng cho sự nỗ lực đoàn kết quyết tâm của toàn thể nhân viên và đội ngũ nhà phân phối chúc mừng cho hàng ngàn nhà phân phối đã từng bước chinh phục được những nấc hàng thành công trong những bảy kết năm hơn 7.600 giám đốc mới 374 nhà phân phối giá cấp 1 sao 289 nhà phân phối giá cấp 2 sao 69 nhà phân phối giá cấp 2 sao vàng 93 nhà phân phối giám đốc 3 sao 62 nhà phân phối giám đốc 3 sao vàng 84 nhà phân phối giám đốc 4 sao 36 nhà phân phối giám đốc 4 sao vàng 7 nhà phân phối giám đốc năm sao và sự xuất hiện của bốn nhà phân phối đạt danh hiệu giám đốc năm sao vàng cao quý bên cạnh đó New May Việt Nam đã thành công khi tổ chức chuỗi các sự kiện như chương trình đại hội trao thưởng toàn quốc lần đầu tiên được phát sóng online nhận được nhiều sự quan tâm và hưởng ứng từ nhà phân phối và khách hàng gần 70.000 lượt xem tới từ hai chương trình đại hội trao thưởng được phát sóng trực tuyến gần 15.000 lượt xem trực tiếp qua livestream 2020 cũng là năm điều mời Việt Nam và toàn thể nhà phân phối đã tận dụng được những ưu thế về nền tảng kỹ thuật số mạnh mẽ và tổ chức thành công các chương trình huấn luyện, hội họp trực tuyến trên nền tảng kỹ thuật số như với YouTube gần 2 triệu lượt xem qua các video clip đào tạo với dùng hàng chục ngàn giờ học và đào tạo từ tất cả các hệ thống nhà phân phối với Facebook, hơn 200 bài viết được sản xuất, hơn 300 nghìn lượt chia sẻ. Trong bối cảnh kiểm soát đại dịch tốt của chính phủ, lần đầu tiên chuỗi chương trình Leadership được tổ chức với quy mô chuyên nghiệp, với hơn 5 nhà nhà phân phối tham gia đào tạo tại bốn khu vực Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An và Bắc Giang. chương trình đường đến năm sao tại Đà Nẵng với 300 nhà phân phối cấp bậc 3 sao từ khắp miền Nam. Không chỉ thành công trong buổi diễn kinh doanh, nhiều Way Việt Nam luôn tích cực đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của xã hội với sáng kiến mang tên Quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam đã hoạt động nhân đạo tại Phú Thọ như cấp phát thuốc miễn phí cho 400 bà con, hỗ trợ 5 địa chỉ nhân đạo tại Phú Thọ hơn 400 phần quà và suất ăn dinh dưỡng được trao. Như mời Việt Nam cũng vinh dự nhận được bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Hội chữ thập đỏ trong chương trình Sức mạnh nhân đạo năm 2020 liên kế và hoạt động cùng hệ thống ai nhân đạo quốc gia. Ngày 31 tháng 10, Quỹ đã chào 18 xuồng cứu sinh cho Hội chữ thập đỏ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trị giá 300 triệu đồng và phần tiền mặt trị giá 463 triệu đồng hỗ trợ bà con tái thiết và ổn định cuộc sống sau thiên tai. Sau một năm 2020 với những sự kiện đáng nhớ là một năm 2021 với rất nhiều những mục tiêu và thử thách để chúng ta phát triển và lan tỏa đưa sáng kháng thể tới hàng triệu gia đình nó không chỉ là mục tiêu mà còn là sự chung tay nỗ lực hết mình của điều bày Việt Nam và hơn 90.000 nhà phân phối trên mọi miền tổ quốc chúc mừng điều bày Việt Nam hãy cùng nhau đồng hành kết nối quân nhà xây dựng những gia đình an toàn trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam New Zealand, một quốc gia nằm ở nam bán cầu với nền khí hậu ôn đới, luôn được mệnh danh là thiên đường của những nàng bò sữa, thức ăn sạch, môi trường sạch và nguồn nước sạch. Đây luôn là kim chỉ nam cho việc chăn nuôi bò sữa tại New Zealand. Đàn bò được thoải mái đi lại cả ngày trên các cánh đồng cỏ để tận hưởng nguồn thức ăn tươi dồi dào và nước tinh khiết. Chuồng trại rộng rãi và được vệ sinh sạch sẽ để tránh tổn thương hay viêm nhiễm đầu vú. Đàn bò luôn được theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt để đảm bảo trạng thái sức khỏe tối ưu. Từ đó cho ra dòng sữa non chất lượng cao và đồng đều. Vì thế, New Zealand luôn đứng đầu thế giới về bởi doanh thu từ ngành xuất khẩu sữa. Hệ thống vắt sữa tiên tiến giúp tối ưu sản lượng sữa thu hoạch và hạn chế nhiễm bẩn. Sữa nguyên liệu sau khi thu hoạch sẽ trải qua quá trình xử lý tiệt trùng ở nhiệt độ cao trong thời gian ngắn và làm lạnh nhanh để tiêu diệt hết vi khuẩn và nấm men có hại và hạn chế tái nhiễm. Sau đó sẽ được cô đặc và đồng hóa để tăng độ ổn định của sản phẩm. Đến thịt sữa non cô đặc sẽ được chuyển tới tháp sấy phun với thời gian sấy ngắn và nhiệt độ thấp. như Image áp dụng công nghệ xử lý tiên tiến nhằm bảo toàn tối đa hàm lượng các chất dinh dưỡng quý giá có trong sữa non. Bán thành phẩm sẽ được phối trộn thêm các thành phần khác nhằm tăng thêm sự đa dạng trong thành phần sản phẩm. Trước khi đến tay người tiêu dùng, sản phẩm tiếp tục trải qua quá trình kiểm định với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng tối ưu. Sản phẩm được đóng gói bởi một quy trình trình công nghệ khép kín từ nông nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh cho sản phẩm. Và điều đặc biệt, để tối ưu hiệu quả hấp thu, các sản phẩm được áp dụng công nghệ độc quyền alpha lipid. Thức ăn khi đi vào cơ thể qua hệ tiêu hóa sẽ nhanh chóng bị phá hủy bởi dịch vị và axit trong dạ dày. Với công nghệ alpha lipid, các hạt phosphor lipid sữa giúp bảo toàn các thành phần dinh dưỡng quý giá trong sản phẩm, đặc biệt là các kháng thể tự nhiên giúp chúng đi qua axit dạ dày một cách an toàn và dễ dàng hấp thu ở ruột non, đồng thời tăng khả năng hấp thu các thành phần này vào máu. New Image Việt Nam là công ty phân phối trực tiếp các thực phẩm bổ sung có chứa sữa non thiên nhiên với hàm lượng cân bằng từ New Zealand giúp mang đến cho bạn nguồn dinh dưỡng lý tưởng và hỗ trợ tăng cường sức khỏe đặc biệt, thực phẩm bổ sung Lipid Lifeline luôn là sản phẩm chủ lực của chúng tôi. Sản phẩm được phối hợp thành phần đa dạng như canxi, lợi khuẩn, vitamin và khoáng chất, giúp cho Alpha Lipid Lifeline trở thành sản phẩm ưu việt với thành phần vượt trội, hỗ trợ nâng cao sức khỏe cho người sử dụng. Từ bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu chăm sóc sức khỏe chủ động với Alpha Lipid Lifeline nhé. Alpha Lipid Lifeline, bữa sáng kháng thể

nha cả nhà chương trình chúng ta sẽ bắt đầu lúc 19 ờ, giờ 30 phút các anh chị tranh thủ ờ, mời nhà phân phối cũng như khách hàng vào trong phòng Zoom ờ, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình đúng 19 giờ 30 phút và các anh chị lựa chọn Rồi cái chúng đã mở đầu hoạt động đầy đủ ánh sáng cũng như là giảm bớt âm thanh ừ. để chúng ta có thể được học tập giao lưu buổi tối ngày hôm nay được tốt hơn ạ à bạn đã sẵn sàng thay đổi cuộc sống của bạn để trở nên tốt đẹp hơn bạn đang cảm thấy mệt mỏi và bị bế tắc trong tài chính không có đủ thời gian cho gia đình cảm ơn lãnh đạo minh để thực hiện ước mơ của bạn để có được một cuộc sống đẹp đẹp là thích à chào cô chào cô cơ trong đoạn video clip mà chúng tôi vừa trình bày hãy liên hệ với người giới thiệu cho bạn xem nội dung này bắt đầu đi trên con đường mà hàng ngàn người khác đã đi và hãy để Neomax bảo vệ tương lai và hạnh phúc gia đình bạn. Chúng ta được phép bắt đầu các anh chị ơi. Rồi, lời nói cho phép em bé ba gửi đến toàn thể quý anh chị, quý nhà phân phối cũng như các cấp lãnh đạo lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. À à, các anh chị ơi cũng đã à, thời gian thấm thoát trôi qua một tháng cũng rất là nhanh và kết thúc tháng 11 thì chắc chắn rằng có những anh chị đã có những cái bước tiến mới và ngày hôm nay chúng ta lại dành thời gian để vinh danh những anh chị à, những người đã đạt được những cái danh hiệu xuất sắc cũng như là có những à, thành công bước tiến trong sự nghiệp nhiều may à, thì buổi tối ngày hôm nay à, trước khi mà chúng ta bắt đầu vinh danh các anh chị thì à, em bé ba xin gửi đến à, cả nhà mình à, lời chúc sức khỏe cũng như là sự thành công trong nhiều may thì à, đại dịch hiện tại vẫn còn rất là nhiều các anh chị thì lúc nãy khi chúng ta ngồi chờ đợi thì chúng ta có nghe những cái đoạn video từ công ty đó là khi đại dịch đến đã cướp đi sinh mạng của rất là nhiều người đó là việc đầu tiên việc thứ hai đó là cũng ảnh hưởng đến kinh tế của rất là nhiều người dân hơn thế nữa cũng làm đi sự phá sản cũng rất là nhiều doanh nghiệp ảnh hưởng về tài chính sức khỏe con người à, tài sản rất là nhiều các anh chị vậy thì ngày hôm nay chúng ta rất là may mắn khi chúng ta ngồi đây à, còn được một cái sức khỏe cũng như còn được một cái cơ hội làm việc cũng như là có được những khoản thu nhập và hiện tại thì em mới bà thấy một điều là ở New May thì chúng ta đang phát triển rất là nhiều các anh chị à, không biết các anh chị như thế nào nhưng đội nhóm từ em bé ba trở xuống thì hình như là từ những ngày đại dịch tới nay thì tháng nào doanh số cũng tăng mỗi tháng từ 1 đến 200 lon các anh chị và vừa rồi thì à, cũng rất là cảm ơn tất cả các anh chị những nhà phân phối à, từ em bé ba trở xuống đã tin tưởng đồng hành à, gắn kết và đã có cho ra doanh số từ đội nhóm từ em trở xuống hơn 2.000 lon và điều đó rất là à, cảm ơn sự hợp tác của tất cả các anh chị tại sao em muốn chia sẻ điều này ạ à? vì em tin tưởng rằng trong cuộc sống ai cũng có cho mình những ước mơ những hoài bão có thể là sự thành đạt có địa vị trong xã hội hay một cuộc sống ấm no hạnh phúc nhưng mà tất cả những điều ấy không tự nhiên mà có tất cả các anh chị nó tùy thuộc vào sự nỗ lực cũng như là chọn lựa của chúng của chúng ta và ngày hôm nay chúng em những người làm chương trình này hy vọng rằng mang những cái thông điệp tốt đẹp gửi đến tất cả các anh chị những nhà phân phối còn nghi ngờ cũng như những người khách hàng thay vì các anh chị nghi ngờ thì hãy dành thời gian để tìm hiểu xem cơ hội kinh doanh này là gì sản phẩm này là gì có thể giải quyết được những cái vấn đề à, của đại dịch và cũng như giải quyết được vấn đề về sức khỏe cũng như là cơ hội kinh doanh giải quyết vấn đề tài chính trong những cái đại dịch như thế này vậy thì các anh chị ơi à, à, vậy thì câu hỏi đặt ra à, là ở tại New May ai sẽ là người làm được và ai sẽ là người thành công à, có nhiều người suy nghĩ rằng có thể đây là một cái cơ hội dành cho những người phụ nữ bình thường giống như em bé ba hoặc cũng có những người nói rằng à, cơ hội này dành cho những người giàu có hoặc cơ hội này dành cho những người biết ăn nói nhưng kính thưa các anh chị cơ hội kinh doanh new may dành cho tất cả mọi người à, từ những người phụ nữ bình thường từ những người giáo viên từ những người mẹ đơn thân từ những à, cô chú lớn tuổi từ những người anh à, thanh niên đã có gia đình hoặc những em trẻ đều có thể thành công New may khi người đó thật sự có ước mơ và cố gắng nỗ lực học tập trong môi trường new may tại vì ở new may có con đường các anh chị à, vậy thì à, công ty New May là công ty như thế nào mà có thể giúp đỡ được rất rất nhiều người ở nhiều bối cảnh khác nhau có thể thành công thay đổi được từ tư duy suy nghĩ ngoại hình cho đến tài chính của à, những người đã tin tưởng hợp tác và đồng hành với New May à, và ai có thể làm được và ai có thể hợp tác được với công ty New May thì không để các anh chị chờ lâu chút xíu em sẽ chia sẻ cho các anh chị à, một người anh có thể à, rất là bình thường nhưng có thể làm được điều đó vậy là người anh đó là ai bí mật nha cả nhà và trước khi người anh này chia sẻ thì em xin trân trọng à, chào đón những anh chị đang có mặt trong phòng gươm ngày hôm nay đặc biệt nhất là những anh chị khách mời đã dành thời gian của mình à, đến đây để cùng với chúng em tìm hiểu về New May cũng như sản phẩm Alpha chúng ta dành một tràng hoa tay nhỏ nhỏ hay những hoa tay chào đón những khách là những khách mời của chúng ta trong phòng này ạ à. à, thứ hai đó là chúc mừng những anh chị nhà phân phối đạt được những cái danh hiệu trưởng phòng cũng như là giám đốc đang có mặt ở tại à, trong phòng cung của chúng ta hơn thế nữa à, xin chúc mừng những anh chị à, đã có được những cái danh hiệu cũng như thu nhập bền vững ở New May đó là những anh chị đạt được danh hiệu giám đốc một sao giám đốc hai sao à, thì trong phòng gym của chúng ta có những anh chị đó đó là à, chị Hồ Thị Hải Yến à, anh Nguyễn Hoàng Vũ cũng như là chị Nguyễn Thị Bích Liễu à, nhờ, à, hơn thế nữa à, những anh chị đã đạt được những danh hiệu ba sao đang có mặt trong phòng gym ngày hôm nay à, ví dụ như là chị Đào Thị Thu Đan tại thị trường Biên Hòa à, vợ chồng anh Phạm Văn Ngàn và chị Đào Thị Lan Hương tại thị trường Hà Nam à, và hơn thế nữa rất là đặc biệt trong vòng cung chùa của chúng ta à, có sự góp mặt cũng như là dành thời gian quý báu của hai cấp lãnh đạo đến từ hai thị trường à, đó là đầu tiên đó là à, khách mời chị à, Trần à, chị Trần Ngọc Vân đến từ thị trường Sóc Trăng các anh chị dành một tràng pháo tay cho chị Vân đi các anh chị à, và đặc biệt hơn hết người à, đầu đàn của chúng ta đó là lãnh đạo Đặng Vũ Minh giám đốc 4 ừ. sao tại thị trường Hậu Giang ạ à và chúng ta dành một tràng pháo tay để chúc mừng tất cả à, những anh chị đã đạt được danh hiệu cũng như có mặt tại trong phòng gym của chúng ta buổi tối ngày hôm nay các anh chị rồi vậy thì quay trở lại lúc nãy em có chia sẻ công ty New May là công ty như thế nào à, mà giúp được rất rất là nhiều anh chị đạt được những cái danh hiệu trưởng phòng giám đốc một sao hai sao ba sao hay bốn sao đang có mặt ở đây như vậy thì cái sao gắn liền với cái việc đó là thu nhập sau càng lớn thì thu nhập càng tốt đúng không cả nhà như vậy thì New May là công ty như thế nào mà có thể giúp đỡ được những người rất là bình thường à, họ thay đổi được cuộc sống thay đổi được sức khỏe và thay đổi được cái thu nhập và thay đổi được cái suy nghĩ à, vậy thì à, ai có thể làm được ạ à? và không để các anh chị chờ lâu ở tại một thị trường rất là xa xôi mà nếu nói tới thị trường này thì các anh chị phải nhớ đến đặc sản của thị trường này đó là các anh chị biết à, à, biết mắm không ạ à? à, dân miền tây của tụi em thì rất là thích ăn mắm đó, các anh chị à, và đặc sản của cái tỉnh này đó là sản xuất về mắm và rất là nổi tiếng trên toàn quốc đó là tỉnh an giang à, và anh xuất thân từ một cái à, tỉnh miền tây xa xôi các anh chị à, và anh cũng luôn luôn đòi họ tìm kiếm cho mình những cái cơ hội à, những cái công việc mong muốn một điều đó là làm sao có thể thay đổi được cuộc sống của chính mình và chăm sóc được gia đình cha mẹ cũng như con cái vợ con có cuộc sống tốt và anh đã trải ra qua rất là nhiều công việc từ buôn bán kinh doanh à, cho đến làm kinh doanh MLM và trải ra qua hơn 10 năm nhưng chưa tìm thấy cho mình một cái cơ hội và cảm thấy hài lòng với cơ hội đó vậy thì à, anh chuyện gì xảy ra cũng tốt đó anh chị nghĩa là khi tìm kiếm rất là nhiều cơ hội nhưng mà chưa cảm thấy hài lòng thì bắt đầu gặp những cái vấn đề sức khỏe do công việc truyền thống nhưng may mắn sau những cái cơ sau những cái biến à, cố của cuộc đời thì tìm thấy cho mình những cái lối đi đó là anh biết đến niều mây vậy thì ngày hôm nay à, cơ hội niêu mây đã cho anh rất là nhiều giá trị vậy thì người đó là ai mà có thể trải qua nhiều vấn đề như thế mà có thể hợp tác và lựa chọn New May và dừng lại và anh nói rằng là gì à, anh dành toàn thời gian cho New May các anh chị và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn thật dài để em mời lên đây phần chia sẻ à, sự chọn lựa của anh Nguyễn Hoàng Vũ đến từ thị trường An Giang ạ à. À, em cảm ơn uh, sự chia sẻ nhiệt tình của uh, MC với bà dễ thương à, lời nói đầu tiên thì uh, chị em xin gửi lời chào đến uh, các anh chị trong phòng zoom cũng như các nhà phân phối các và các lãnh đạo các cấp một lời chào thân thương nhất à thì uh, em cũng cảm ơn chương trình đã cho em có cơ hội để uh, chia sẻ và học tập để giao lưu với mọi người thì uh, để em giới thiệu về bản thân thì uh, về bản thân của em thì uh, em tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Vũ à, sinh năm 1982 quê ở à, xã Khánh Bình huyện An Phú tỉnh An Giang hiện hiện em là nhà phân phối à, hay sao thì à, cái cơ duyên mà em đến với à, nhiều may á thì à, lúc trước là em làm nghề truyền thống em buôn bán bán quán ăn à, và làm rất là nhiều công việc và em thấy hầu như là công việc truyền thống á, là làm cho mình rất là mệt mỏi tuy là có nhiều tiền nhưng mà sức khỏe mình lại không có lúc đó em cũng ao ước là có công việc gì đó để mình làm mà mình lại có thời gian rảnh mà lại có sức khỏe và có thu nhập à, thì em cũng lúc đó thời gian thì em cũng biết đến là công việc là kinh doanh là MLM nhưng mà em không biết công ty nào để mình tin tưởng thì trong thời gian em tìm hiểu thì em vô tình là nhờ được anh Hùng và chị Liễu chia sẻ cho em về công ty New May và kết nối với em kết nối em với anh Minh để anh Minh cho em hiểu rõ hơn về chính sách hoa hồng của công ty về sản phẩm và trong thời gian mà em tìm hiểu sản phẩm á, thì à, mẹ em bị bệnh là mẹ em bị bệnh là hở van tim ba phần thư thì em đưa mẹ em đi khám rất là nhiều bệnh viện và có một số bệnh viện á, bác sĩ khuyên á, là nên dùng sản phẩm thực phẩm bổ sung alpha lipid lúc đó em cũng à, nghe bác sĩ khuyên thì em cũng rất là thích à và một số một số chỗ mà bệnh viện khác á, thì nói là mẹ em là phải mổ nếu không mẫu là sau mẹ mẹ em về là phải có thể là là mất mạng đó à, thì em cũng ờ, thì em cũng biết là em cũng biết là nếu mà mẫu á, là là sức khỏe mẹ em không có tại bác sĩ nói là 50 50 thì em cũng dẫn đi khám nhưng mà tình cờ em gặp được đặc biệt là anh gặp anh thạc sĩ bác sĩ Hoàng Hiệp làm ở trong bệnh viện 115 là anh anh thạc sĩ bác sĩ Hoàng Hiệp này có nói là trường hợp bệnh của mẹ em á là hở van tim 3 phần tư này nếu mà còn ăn uống được còn hoạt động được thì không nhất thiết phải mổ tại vì bác sĩ nói nếu mà mổ á, là sẽ uống thuốc suốt đời luôn và cơ thể rất là yếu thì à, bác sĩ cũng khuyên em nên dùng cái thực phẩm à, bổ sung alpha lipid à, của điều may, thì lúc đó em cũng đang phân vân lắm thì à, tại vì em không muốn là mẹ em phải mổ tại vì mổ bác sĩ nói là 50 50 rồi em không muốn là, là lỡ có chuyện rủi ro ở trên ca mẫu thì em cũng và em về em mới dùng cái sản phẩm mua sản phẩm đó cho mẹ em dùng thì trong thời gian dùng sản phẩm mà kết hợp thuốc tây bác sĩ đưa thì trong vòng chỉ có là 3 tháng là nó giảm và cho tới ờ, dùng lần thứ sáu là 6 tháng đó là mẹ em đã khi mà đi khám lại mẹ em khỏe rồi đi khám lại bác sĩ nói là quanh tim hồi phục lại một phần tư rồi bác sĩ mới nói là ủa tại uống cái gì mà tại sao mà cái quanh tim nó hồi phục lẹ vậy tại vì bác sĩ đó chính bác sĩ đó nói là nếu không mổ là về sẽ chết à, thì em mới nói chia sẻ với bác sĩ đó là thì em cũng uh, cho mẹ em dùng là thực phẩm bổ sung uh, alpha lipid của nhiều mây thì uh, trong thời gian mà mẹ em dùng có hiệu quả đó thì uh, lúc đó em cũng có bệnh nữa em cũng mang bệnh là bị giãn cơ tim thì bác sĩ cũng nói với em em cũng đi khám luôn bác sĩ cũng nói với em là những bệnh viện khác nói là bệnh của em là thuốc tây trị không được thì lúc đó em cũng em nhớ là cái sản phẩm lúc mẹ em dùng thì em mới nhớ là là sản phẩm đó thì em về em sử dụng sử dụng sản phẩm anh Haribit và hiện giờ đó, là sức khỏe em rất là cải thiện khoảng là 70 đến 80 trăm lúc đó là em bị mệt đó em em nấu đồ ăn xong là em thở không nổi luôn là em mệt là cứ như ngày qua ngày hoài em suy nghĩ không lẽ nếu mình mà cứ ờ, làm kinh doanh truyền thống như vậy hoài không lẽ mình bệnh rồi khi mà tốn tiền mình nằm viện mình hết tiền mà không hết bệnh rồi em không còn em không kinh doanh nữa và lúc đó em lo tập trung điều trị khi mà thời một thời gian nữa em sử dụng sản phẩm á, thấy tốt á, rồi có hiệu quả em mới đi chia sẻ cho nhiều người và đặc biệt là những người mà em chia sẻ là đa số họ sử dụng đều có kết quả hết thì khi mà em sử dụng kết quả thì em bắt đầu mới tìm hiểu về công ty thì em biết theo em tìm hiểu em biết á, là công ty của Neil May thành lập năm 1984 tại New Zealand và công ty của Nhiều may về Việt Nam vào tháng 6 2013 thì và ở à, tầng 4 số 4 Nguyễn Đình Chiểu phường Đa Cao quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh và theo em biết là nó có thêm ba chi nhánh chính nữa tại Hà Nội Đà Nẵng và Cần Thơ và đặc biệt là New Zealand này là sản phẩm đảm bảo chất lượng và công và có độc quyền công nghệ Alpha Libit nữa và sản phẩm Niều May có có giấy tờ đầy đủ chứng nhận của Niều May của New Zealand và Việt Nam mình luôn và đặc biệt là cái sản phẩm này là à, nhập khẩu từ New Zealand 100% và đặc biệt là có chăn nuôi ba sạch là nguồn nước sạch là thức ăn sạch và môi trường sạch và đặc biệt là cái công ty New May á, là hồi năm 2013 là đạt là 9 tỷ và doanh số của công ty tăng hàng năm cho đến năm 2020 thì em biết đó, là nó trên 3.000 tỷ thì năm đại dịch vừa rồi á thì doanh số lại tăng trong khi đó kinh doanh truyền thống và nhiều kinh doanh khác là bị phá sản à, và đặc biệt là trong trong năm nay nè doanh số lại lại tăng đó là một giá trị tuyệt vời mà em biết được là từ công ty điều May à, nói về giá trị á thì à, em rất là thích trong công ty New May á có rất là nhiều giá trị và em thích nhất là khi mà giá trị New May là đem lên mình là sức khỏe cho gia đình em cho em và cho à, những người mà em chia sẻ và biết về sản phẩm này và đặc biệt là phát triển bản thân và giúp cho nhiều người có thu nhập và có và đặc biệt là có giá trị thừa kế để em biết đó là khi mà uh, mã số của mình đó mình mà làm tới uh, mức lương nào thì mình có thể thừa kế lại cho con mình nếu mình không làm nữa hoặc là mình có rủi ro gì đó thì con mình sẽ lãnh cái mức lương mà mình đang lãnh và không giống như công ty truyền thống khác thì như công ty truyền thống khác đó, nếu mà mình làm giám đốc công ty ngân hàng đi thì 8 triệu hoặc 10 triệu một tháng khi mình không làm nữa thì người ta đâu có cho con mình lãnh cái mức lương mà à, người mình làm đâu cho nên là em rất thích được cái chuyện đó. ý là giá trị thừa kế trong nhiều may và trong mùa dịch trong mùa covid được rồi á em ấn tượng nhất là sản phẩm của mình thực phẩm bổ sung anh Thalibit á đem lại sức khỏe cho nhiều người và đem lại nguồn thu nhập ổn định cho những ai mà hợp tác cùng kinh doanh với nhiều may thì danh danh số nói lên tất cả thì các anh chị cũng thấy rồi đó thì là dân số của chúng ta là tăng lên hàng năm và đặc biệt là trong mùa covid dân số mình cũng không tụt giảm nữa đó. đúng đúng không các anh chị à, em rất là mà em rất là vui khi được hợp tác với cùng nhiều May và giúp cho nhiều những nhà phân phối dưới em cũng có công ăn việc làm cũng có thu nhập và chúc các anh chị một buổi tối vui vẻ và tràn đầy năng lượng và em cảm ơn các anh chị đã lắng nghe lời em chia sẻ và em xin chân thành cảm ơn à, nếu mà ở hội trường lớn là em phải dành một cái dàn pháo tay rất là đặc biệt cho anh Vũ à, các chị vừa nghe xong câu chuyện của anh Vũ đúng không ạ đến từ thị trường An Giang là một người Anh gốc miền Tây rất là chân thật và rất là chất phát và thật thà người tiền miền Tây của tụi em nói rất là thật các anh chị có gì nói đó người ơi ngày hôm nay à, từ từ một cái vấn đề đó là gì dạ, anh biết được chất lượng của sản phẩm và được giao lưu với một cái người à, bác sĩ uh, Hoàng Hiệp tại bệnh viện 115 à, đã giúp cho gia đình anh sử dụng được cái cái cái sản phẩm nhân viên lại hợp tác kinh doanh cùng với một cái người chị và chút xíu nữa em sẽ bật mí à, người chị này à, và ngày hôm nay anh Vũ đang ở vị trí hai sao thì à, dưới anh cũng giúp đỡ được rất là nhiều người có thu nhập à, và anh cũng mang sản phẩm của mình đi chia sẻ cho rất là nhiều người thì ngày hôm nay có được những, những người đã có được cái sức khỏe rất là tốt vậy thì anh là một cái người rất là bình thường các anh chị à, kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ ở bên ngoài nhưng anh được một cơ hội đó là hợp tác với công ty New May là một công ty đa quốc gia có mặt trên thế giới hơn 17 quốc gia các anh chị và đã có mặt trên thế giới đến thời điểm này là hơn 30 năm nhưng chỉ cần à, anh có một cái ước mơ đó là mong muốn có một sức khỏe thay đổi được thu nhập của mình và cùng ký hợp đồng với New May thì ngày hôm nay anh mang danh số về cho New May thì New May chia lợi nhuận và vừa rồi anh cũng đã chia sẻ là khi danh số tăng thì đồng nghĩa với việc gì ạ có phải là thu nhập của chúng ta tăng không cả nhà như vậy thì điều đó rất là Ừ, rất là tuyệt vời các anh chị vậy thì nêu May à, luôn cho chúng ta những người có cơ hội nhờ, cho chúng ta cơ hội mong muốn thay đổi cuộc sống của mình chỉ cần các anh chị đồng ý bằng một tấm bằng lòng đó là à, bằng lòng ký hợp đồng với New May à, có được hai à, giấy chứng minh mặt trước mặt sau à, có một tấm hình 34 có số tài khoản ngân hàng có số điện thoại có email và có cho mình một bộ hồ sơ 290 ngàn và thì các anh chị đã có cơ hội hợp tác với New May rồi. Việc còn lại đó là các anh chị sẽ được những anh chị, những người thành công giống như anh Vũ à, đã làm được, đã giúp được nhiều người sẽ hướng dẫn cho chúng ta từng bước từng bước để các anh chị có thể thành công cùng với New May. Vậy thì việc còn lại đó là chúng ta có muốn hợp tác với một công ty to lớn như thế hay không điều đó mới là tùy thuộc vào chúng ta thôi à rồi vậy thì lúc nãy à, anh Dũng à, đã biết đến New May thông qua biết sản phẩm thông qua một người khác nhưng có cơ hội hợp tác kinh doanh với một người chị và em rất là ngưỡng mộ người chị này các anh chị à, dù tỷ lệ gặp chị rất là ít nhưng mà là một người rất là giỏi khi à, mọi việc trong gia đình từ kinh doanh đến lại buôn bán gia đình thì một tay của chị à, đã giúp đỡ cho chồng của mình xây dựng nên một cơ nghiệp rất là lớn ở tại thị trường An Giang các anh chị bên cạnh đó với công việc truyền thống rất là bận rộn nhưng bởi tình yêu sản phẩm à, chị và gia đình đã sử dụng sản phẩm có kết quả và chị luôn dành thời gian à, buổi tối ngày nghỉ của mình dù chị không dành toàn thời gian cho New May nhưng chị luôn còn tâm để hợp tác cùng với New May thì sau một thời gian thì ngày hôm nay chị cũng đã có danh hiệu hai sao vàng và chị đã giúp đỡ rất là nhiều người có được thu nhập cũng như sức khỏe tốt vậy thì người phụ nữ đặc biệt này là ai à, chúng ta dành một cái tràng pháo tay à, để à, chào đón phần chia sẻ của chị Nguyễn Thị Bích Liễu đến từ thị trường An Giang ạ à. Em xin chào cả nhà. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị ờ, nhà lãnh đạo và các ờ, cả nhà New May. Em thì nói chuyện không có giỏi nên ờ, có nói cái gì không sơ sót thì mong các anh chị bỏ qua cho nha. Thì em xin tự giới thiệu họ tên đầy đủ của em là Nguyễn Thị Bích Liễu. Em hiện đang ở thị trường An Phú An Giang à, lý do mà em đến với à, New May á, thì trước à, tiên á, thì em cũng à, nói về gia đình mình một chút trước khi đến với New May á, thì em là kinh doanh truyền thống bên trang trí nội thất hơn 20 năm thì công việc kinh doanh thì cũng tương đối ổn định nhưng mà có vấn đề về sức khỏe của gia đình thì gia đình em á, thì ông xã em bị tiểu đường hơn 20 năm em thì bị xương khớp thì gia đình em lúc trước thì cũng có tìm hiểu bên sản phẩm của quay dùng một thời gian rồi cũng có kinh doanh thêm rồi à, một hôm có à, lãnh đạo Vũ Minh à, lên à, tình cờ lên đó chia sẻ cho em một cái sản phẩm Alpha Lipid Light Light à, lãnh đạo Minh nói chị ơi sản phẩm của bên em à, dùng hiệu quả hơn mà chi phí lại thấp tại vì trong sản phẩm của em nó có tổng hợp nhiều thành phần ở trong đó đặc biệt là có kháng thể cao rồi có nhiều cái uh, um, thành phần khác giúp cho cái uh, sức khỏe của mình nhanh mà hiệu quả cao với lại là chi phí cũng thấp nữa nên chị tìm hiểu dùng đi thì lúc đó bản thân em thì cũng chưa có tin lắm nhưng mà cũng lấy để mà dùng thì à, lúc sau khi dùng một thời gian thì em cũng có tìm hiểu trên mạng thì thấy rất là nhiều bác sĩ thạc sĩ chia sẻ lon sản phẩm này rất là hay thì em mới nghiêm túc dùng và có động viên ông xã của em dùng thì khi dùng một thời gian khoảng 3 à, bốn lon đó, thì em à, thấy à, sức khỏe mình cải thiện hơn bớt đau nhức xương khớp thì em cũng bỏ được một bớt được thuốc tây và hạn chế đi bệnh viện giống không có đi giống như lúc trước nữa thì à, em thấy lúc trước thì mình dùng à, sản phẩm của quay thì à, già cũng đi bệnh viện hàng tháng để lấy thuốc uống nhưng mà khi em dùng bên sản phẩm của Alpha Lipid của mình thì em hạn chế đi bệnh viện không có còn uống thuốc tây nhiều giống như trước nữa thì một thời gian thì ông xã em cũng hạn chế được thuốc tây một phần thì trong cái lúc à, đó đó thì em thấy như vậy đó em mới nhờ lãnh đạo Minh á, chia sẻ thêm à, cho những cái nhà những cái à, khách hàng của em dùng thì những cái anh chị dùng một thời gian đều cải thiện được cái sức khỏe của mình anh chị mặt mày thì sáng sủa hơn rồi đi đứng cũng à, tốt hơn lúc trước rồi hạn chế được dùng thuốc tây thì các tất cả các anh chị cô bác đó thì cũng rất là vui thì em thấy sản phẩm tốt thì em cũng có chia sẻ cho những cái người xung quanh thì à, thấy sản phẩm tốt rồi em mới nhờ dự định à, lãnh đạo Minh á, là lúc trước em có một cái nhóm à, anh chị làm âm quay mà chưa có thu nhập tốt nên có nhờ lãnh đạo Minh giúp đỡ các anh chị đó để làm tại vì em thấy bản thân em thì không cần làm mạng thì kinh tế mình cũng sống được nhưng các anh chị kia thì kinh tế không có được tốt mà làm mạng bên kia lại không có thu nhập nữa thì lãnh đạo minh nói được chị chị cứ à, việc à, liên hệ với mấy anh chị đó đi để em chăm sóc giúp cho chị thì sau một thời gian à, chia sẻ và nhờ lãnh đạo minh giúp nhiệt tình thì một thời gian đó thì các anh chị bên em tất cả đều có thu nhập ít với nhiều sau một thời gian thì anh chị đó mỗi người đều cũng có thu nhập từ 5 10 triệu có người 15 20 triệu nữa thật sự thì đến với New May em thì không phải tìm công việc kinh doanh mà vì lý do sức khỏe của gia đình tại vì công việc gia đình em nhiều với à, lại bệnh nữa nên à, nên công việc cái kinh doanh thì mình cũng không có quan trọng lắm nhưng khi thấy sản phẩm à, tốt em cảm thấy mình rất là may mắn biết được uh, sản phẩm của âm quay để biết uh, được sản phẩm của New May vì sản phẩm tốt nên uh, ờ, dùng có hiệu quả rồi đi kinh doanh thêm rồi thấy um, là một thời gian thì hệ thống nó cũng phát triển tốt đó. khi mà hai năm bệnh dịch đó, thì cái cửa hàng của em á, thì bán thu nhập chậm lại rồi không có thu nhập nhiều với lại em đóng cửa một thời gian dài vì không có muốn tiếp xúc nhiều quá tại vì ông xã em thì có bệnh nền nên, nên cũng không dám tiếp xúc nhiều nên đóng cửa một thời gian rất là dài nhưng mà bên à, kinh doanh truyền thống thì em không có thu nhập nhưng mà bên sữa thì em có thu nhập điều điều mà có tháng thì tăng hơn nữa tại vì cái nguồn khách hàng của em á, họ cũng muốn chăm sóc sức khỏe nhiều hơn nên họ dùng nhiều hơn cái à, lúc à, chưa có dịch nữa thì sau hơn 3 năm em làm âm quay ý em làm sản phẩm niêu mây á thì thu nhập của em cũng à, tổng hết nó cũng à, cũng hơn một à, hơn một tỷ và theo em thấy kinh doanh bên truyền thống với bên công ty mạng thì em thấy bên truyền thống của em thì bỏ đồng vốn rất là nhiều rồi lại là bỏ công sức cũng rất là nhiều rồi nên áp lực cũng rất là lớn nên mình càng làm thì sức khỏe mình lại giảm sút và còn có mình không nói tới rủi ro có nhiều người thì còn rủi ro nữa rồi khi qua làm mạng thì em thấy mình bỏ đồng vốn rất là ít mà mình bỏ chỉ à, vài ba thùng sữa để mà mình có thể mình làm được rồi đó mà không có rủi ro chỉ bỏ công học tập rồi dưới nghiêm túc làm một thời gian thì mọi người đều có cái thu nhập ít nhiều là theo khả năng của mình thì em à, nghĩ à, gia đình à, mình bệnh mà làm được như vậy thì thật sự cũng rất là may mắn nên em rất là cảm ơn là lãnh đạo Minh nhờ lãnh đạo Minh và anh Tuấn với anh Di và những cái người anh ở Hậu Giang á, lên à, chăm sóc mà bên em rất là nhiệt tình dù không phải là chung à, à chung nhánh nhánh ngang mà các anh ở Hậu Giang lại chăm sóc à, đội nhóm của em rất là nhiệt tình thì em xin thành thật rất là cảm ơn các anh chị và cũng cảm ơn các hệ thống của em hệ thống của em tất cả các anh chị cũng không có ngại khó khăn học tập và rất là nghiêm túc làm nên em mới có thu nhập như ngày hôm nay thì thật sự là em rất là cảm ơn các anh chị và cái đặc biệt nữa là em cảm thấy công em làm bên truyền thống 25 năm nhưng mà em chưa có giúp ai được có thu nhập từ năm 50 triệu hết á nhưng mà khi qua làm à, bạn 3 năm thì nhóm của em và lãnh đạo Minh giúp cho các anh chị của em có thu nhập có người 5 10 triệu 20 triệu thì em thấy thật sự rất là tốt cái giá trị ở đó và đội nhóm của em và bản thân em giúp cũng được rất là nhiều người có sức khỏe cải thiện rất là tốt thì là cuối cùng em xin thật sự là rất là cảm ơn à, các anh chị đã lắng nghe câu chuyện của em em xin hết trời ơi lần đầu tiên em nghe chị liễu chia sẻ rất là cảm ơn chị liễu à, nghe chị liễu chia sẻ xong cái em muốn à, đứng chị đi làm niêu may luôn các anh chị <laughs> à, và à, rất là yêu à, một cái công ty à, khác các anh chị à, nhiều khi chị liễu còn nhắc tên đúng không cả nhà nhưng mà trước đây thì à, em à, em cũng uh, có tham gia cũng như tìm hiểu và đồng hành với uh, công ty đó nhưng mà đó là một trong công, ty lớn nhất trên thế giới các anh chị và có nhiều sản phẩm tốt nhất trên thế giới nếu các anh chị tìm hiểu nhưng với em bé ba thời điểm à, đó thì à, nó lại không phù hợp với mình vậy thì em ờ, quyết định dừng lại và em nói là kinh doanh em em là không bao giờ em làm nữa tại vì em đã lựa chọn công ty lớn nhất sản phẩm tốt nhất mà em làm không thành công thì chẳng có công ty nào có thể giúp em thành công nhưng đến ngày hôm nay thì em lại ngộ ra một điều các anh chị đó là không phải cái gì tốt nhất nó cũng thuộc về mình nhưng chúng ta sẽ chọn cái phù hợp nhất đối với mình các anh chị à, vậy thì có thể sản phẩm new may không phải là sản phẩm tuyệt vời nhất trên thế giới nhưng sản phẩm phù hợp với chúng ta là sản phẩm phù hợp nhất tại sao em nói điều đó ạ à? à, lúc nãy chị liệu có chia sẻ sản phẩm alpha là một trong những cái sản phẩm tích hợp được nhiều thành phần vào một trong lon sản phẩm thay vì ở bên ngoài chúng ta sẽ dùng rất là nhiều loại thứ hai nữa là sản phẩm alpha là một cái sản phẩm có giá rất là hợp lý với những người Việt Nam đặc biệt nhất là những người có thu nhập à, trung bình thu nhập vừa hay là thu nhập khá thì càng tốt hơn và sản phẩm alpha là một cái sản phẩm rất là đơn giản cho nên một cái người sử dụng tốt có thể lan tỏa sản phẩm này đi ra và học tập rất là ít thời gian để học tập vậy thì chúng ta sẽ có nhiều đơn giản thì chúng ta sẽ có nhiều người làm được và nhiều người làm được thì sản phẩm lan tỏa nhanh và sản phẩm lan tỏa nhanh thì mang danh số về nhiều mà mang danh số về nhiều đồng nghĩa với việc đời sống của nhà phân phối những người hợp tác kinh doanh à, lại tốt vậy thì cái không phải là tốt nhất nhưng cái phù hợp nhất vậy thì các anh chị chọn cái tốt nhất hay cái phù hợp nhất ạ à? rồi à, rất là cảm ơn à, phần chia sẻ của chị liễu thì khi chị liễu chia sẻ một người kinh doanh thì em cảm nhận một điều các anh chị à, kinh doanh của new may chúng ta thật sự rất là ít chi phí tại vì em nhớ ngày đầu đến với new may em không có chi phí không có à, cái vốn luôn các anh chị không có vốn luôn có nghĩa là mình đi chia sẻ khách hàng mua sản phẩm thì chạy ra lãnh đạo minh nhờ đưa một hai lon sản phẩm về giao cho khách hàng xong rồi tiếp tục mua hàng để luân chuyển như thế với hai lon sản phẩm thôi các anh chị chúng ta cố gắng dùng cái công sức cái học tập của mình cái nỗ lực của mình nếu như chúng ta không có vốn vậy thì môi trường new may à, dành cho tất cả những người có điều kiện và người không có điều kiện vậy thì việc còn lại đó là các anh chị à, có à, tin tưởng sản phẩm New May và có hợp tác cùng New May hay không đó là tùy thuộc vào chúng ta các anh chị rồi à, à, rất là cảm ơn à, phần chia sẻ của chị Liễu thì à, ngày hôm nay các anh chị à, có thể nói à, trong phòng của chúng ta toàn là những anh chị doanh nhân và xét lại mình á, thì thật sự mình may mắn à, dù em bé ba không có học lực cũng không phải là doanh nhân nhưng ngày hôm nay được ngồi trò chuyện giao lưu cũng như dẫn dắt câu chuyện của những doanh nhân à, chị liễu là một trong những à, doanh nhân nổi tiếng à, ở tại thị trường an giang thì ở đây cũng không kém một người phụ nữ cũng rất là xuất sắc các anh chị à, tại thị trường sóc trăng nếu nói tới sóc trăng thì có dịp nào à, chúng ta về sóc trăng chúng ta sẽ thưởng thức được hai món đặc sản ba món đặc sản của sóc trăng mà em rất là thích các anh chị một à, đó là bánh bía hai à, đó là bún à, bún mắm nước lèo sóc trăng các anh chị à, ba đó là lọc xưởng rất là đặc biệt ở tại thị trường sóc trăng và đây là ba món rất là ngon à, và chị xuất thân cũng là một cái người phụ nữ có ước mơ mong muốn kinh doanh để làm sao thay đổi được cuộc sống gia đình của mình à, và chị đã làm kinh doanh truyền thống cũng hơn 20 năm và chị đánh đổi à, có được thu nhập bằng những cái sức khỏe bằng những thời gian của mình nhưng sau cũng là câu chuyện gặp vấn đề sức khỏe chị biết đến cơ hội kinh doanh MLM và ngày hôm nay sau nhiều năm tháng à, lựa chọn cũng rất là nhiều công ty nhưng chị quyết định à, tin tưởng lựa chọn và dành thời còn thời gian cho Niêu May và khi chị đến với Niêu May thì ngày hôm nay chị có rất là nhiều giá trị vậy thì người phụ nữ đặc biệt này là ai và đây cũng là một cái người khách mời cũng là một người chị mà em rất là ngưỡng mộ các anh chị và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn thật dài à, để nghe được sự chọn lựa cũng như là phần chia sẻ của giám đốc 4 sau chị Quỳnh Thị Ngọc Vân đến từ thị trường Sóc Trăng à. Hi. À, lời đầu tiên tôi xin gửi lời à, chào lãnh đạo Vũ Minh, lãnh đạo bé ba và toàn thể tất cả các anh chị có mặt trong phòng Zoom tối hôm nay. Thì à, hôm nay là lần đầu tiên được giao lưu với à, nhóm của Đồng Nai. Thật sự là đây là một à, cái niềm vui rất lớn anh chị. À, tất cả à, các anh em, chị em cùng các vùng miền à, và tất cả các tỉnh thành khác nhau mà hôm nay mình được à, sum họp, mình giao lưu để mình chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau như thế này cùng một mái nhà chung. Đó là một cái à, giá trị của một ngành nghề mà mình tìm từ trước đây các anh chị bởi vì hồi trước đây á, thì à, công việc truyền thống của tôi làm á, là 20 năm nó chỉ có là một thứ một là mình kiếm được nhiều tiền thôi các anh chị còn tất cả các giá trị khác thì à, mình tìm mãi mình tìm thôi chứ thật sự nó không có các anh chị không có được mà vừa làm mà vừa được nhiều bạn như thế này nó và được đi nhiều nơi như thế này và được à, à, sửa soạn hay là làm đẹp cho bản thân hay là à, có rất nhiều cái niềm vui à, trong mọi cái bối cảnh thì thật ra không có bởi vì nó có hai thứ đánh, đánh đổi với nhau các anh chị nếu như mà mình may mắn mình làm được đất thì thời gian lại không có mà nếu như mà mình thời gian có thì đồng nghĩa với mình làm bị ế ẩm không có thu nhập cho nên các anh chị thấy là hai cái nó đối ngược với nhau hồi trước đây á, là tôi làm truyền thống 20 năm là làm rất nhiều ngành nghề các anh chị bởi vì cái tư duy của tôi á, là tư duy kinh doanh từ nhỏ lớn lên thì mình nghe thường xuyên nghe cái câu nói là phi thương bất phú muốn giàu thì phải kinh doanh cho nên là tuy rằng lớn lên ở cái vùng là miền quê sông nước miệt vườn là bối cảnh rất khó khăn các anh chị nhưng mà cái tư duy của tôi là không thể là chịu ở cái nơi mà sinh ra của mình lao vào đi ra ngoài cái cái cái cái Miệt mà thành thị để mình tìm cái phương hướng kinh doanh thì mới là là, là à, có cái may mắn là là làm giàu cho cái, cái, cái bản thân mình được anh chị nó mong muốn là bởi vì mình được một lần sống trên đời này thì bản thân của tôi không cam tâm mà sống bằng cuộc sống khó khăn bằng mọi cách là phải làm sao để vượt qua hết khó khăn để mình sống một cái cuộc đời có giá trị để rồi hết một lần sống này rồi thì ai cũng giống như nhau các anh chị à, khi ra đi thì ai cũng hai bàn tay trắng không mang theo thứ gì cho nên là một lần mình được sống trên cuộc đời này là phải sống sao cho cái cuộc đời mình nó có tận hưởng những cái giá trị nó cái mong muốn của tôi là như vậy cho nên là làm đủ mọi ngành nghề làm ngày luôn cả làm đêm các anh chị các anh chị thấy trên cái bảng mà mà, mà à, cơ sở của của tôi ngày trước nè đây là cái bảng à, cơ sở của sắc quân dân đó ông xã mình tên quân mình tên vân nó cái bảng này cái bảng lớn này cái cơ sở mặt bằng là của mình rồi ở cái bảng nhỏ này các anh chị thấy à photocopy cũng có nè hàng gió đá cũng có mà bán xe đạp cũng có rất nhiều ngành nghề trong một cơ sở các anh chị nhưng mà làm vừa ngày cả vừa lẫn đêm nhưng được một thứ một là tiền các anh chị nhưng tất cả mình là, là, là thiếu hụt đi tất cả những giá trị khác sức khỏe thì ngày càng mất mà thời gian thì càng không có mà nếu mà mình mình sợ là lỡ như một ngày nào đó mà cái, cái, cái sức khỏe của mình hay là sự cố về cái vấn đề kinh doanh của mình mà nó có cái, cái vấn đề gì trở ngại thì ai là người thay thế mình khi con mình nó còn còn nhỏ xíu đó vậy cho nên lúc nào làm thì làm nhưng mà rất là lo lắng cái vấn đề này đây các anh thấy là bên trong cơ sở này, ông xã làm ban ngày là vẫn làm vừa sửa xe vừa gáp xe vừa bán phụ tùng xe trong cái cái cái, cái tiệm cũng là của mình rồi ban đêm thì ngồi bắt từng cái bánh cơm xe đạp như thế này các anh chị đến khi 12 giờ 1 giờ khuya thì mới là ngủ rồi mà còn nếu mà còn sức là cứ làm mà mình quên đi là cái, cách mà chăm sóc sức khỏe chủ động của mình là gì mình chẳng bao giờ biết anh chị miễn làm sao có tiền được là là cứ làm chứ không có có, nghĩ đến cái bản thân của mình là tại sao có người mình nó bị bệnh không bao giờ biết luôn bởi vì tới đây mình rất là cảm ơn môi trường kinh doanh đa cấp nó chỉ cho mình rất là nhiều cái mà mà, mà bên ngoài mình chưa từng biết đó chị cái cách chăm sóc sức khỏe chủ động là gì rồi hiểu về cái dinh dưỡng quan trọng như thế nào là nói chung là ngoài truyền thống mình không có biết được anh chị bởi vì bởi vì như thế này là vô cái môi trường mà đa cấp mình nói là không thành công cũng thành nhân nói cho nên là mình rất là cảm ơn cái môi trường đa cấp mà mình à, đã chọn lựa mà mình nỗ lực tới ngày hôm nay các anh chị thấy là khi mà mình làm truyền thống hồi trước đây mình là là một cái người chủ cái, cái cơ sở cũng khá khá lớn đó các anh chị nhưng mà làm từ sáng tới tối rồi là cái cái cái bản thân mình nó như thế này không còn thời gian để đi chơi hay không còn thời gian để hưởng thụ cho bản thân hay là cũng không còn cái thời gian để là chăm sóc sức khỏe cho bản thân luôn nó như vậy đó các anh chị cho nên là làm thì vẫn vẫn phải làm cuộc sống mà trong công việc truyền thống của mình là ai cũng phải có các anh chị nếu như không có làm cái ngành sữa này thì mình cũng vẫn sống bằng cái nghề truyền thống của mình bởi vì cái nghề của mình đã chọn lựa các anh chị cơm áo gạo tiền là vẫn phải làm nhưng mà mình tìm thêm một cái bánh xe phụ trong cuộc đời của mình là cái gì thì tìm mãi chưa được các anh chị cho nên là mình ngày hôm nay mà mình hiểu được cái ngành kinh doanh cùng với công ty New May thì đó là một cái điều rất là quý bởi vì khi mà tôi tôi suy nghĩ thế này mình hiểu được New May là là một cái phước mà mình biết New May mình biết sản phẩm là biết nó là cái duyên thôi các chị nhưng mà hiểu nó thì các chị mới làm được hiểu nó mới thành công được cho nên trong cuộc đời tôi có hai cái điều trăn trở và hai cái cái, cái, cái à, điều mà ước mơ lớn nhất là như thế này là các chị cái ước mơ lớn nhất của tôi là tôi tôi suy nghĩ là làm bằng cách nào mà cái thu nhập mình nó phải đảm bảo là nghĩa là còn làm thì còn tiền mà không làm vẫn còn tiền đó chị thì đó mới gọi là nó an toàn còn nếu mà mình nỗ lực mình làm mình còn làm còn tiền mà không làm dừng lại nó không có gì hết thì nếu như cái thời dịch này mà nếu mà bản thân tôi mà còn làm cái cơ sở đó mà chăm chú vào có một ngày một là bây giờ rất là đuối đó chị rất là khó khăn luôn bởi vì dịch ở dùng mình mình ở miền tây thì nó rất là nặng đó chị và cái thời gian mình nó được tự do thì mình mới làm được những cái việc mình thích mình được làm cái cái việc mà mình muốn trong cuộc sống này ví dụ như mình muốn báo hiếu với cha mẹ mình bằng cái cái cái, cái hành động gì hoặc là mình lo cho con cái mình bằng cái gì thì thu nhập nó phải đảm bảo phải tiền nhiều mà thời gian phải có thì mới, mình mới thực hiện được cái ước mơ này anh chị còn nếu mà công việc nó cuốn mình theo thời gian không còn một chút xíu nào thì khi mà cha mẹ mình cần mình bên cạnh dù cho mình có tiền đó nhưng mà cha mẹ mình rất cần mình bên cạnh trong khi tuổi già mà nếu mà mình làm công việc truyền thống của mình đó, mình biết chắc rằng là nó cuốn mình theo hết thời gian mà nếu mà mình ở bên cha mẹ mình thì mình cũng không ở được con. Tao muốn kề mình hoặc là nó ảnh hưởng đến công việc truyền thống của mình thì bánh xe phụ của mình là đâu các anh chị khi mà có lỡ cái việc mà không may đó thì ai là người thay thế mình khi con của mình đã lớn chưa kịp cho nên lúc nào lúc nào tôi cũng lo sợ cái alo màn hình của chân bị đứng ha cả nhà rồi cả nhà thông cảm ờ, tại vì bên mạng của chị Vân bị yếu à sao rồi sao rồi rồi các anh chị thông cảm á nhà mạng của chị Vân chắc là gớt rồi các anh chị mình thông à, cảm nha chị chị Vân là một cái à, người à, <clears throat> chị Vân đã từng à, hợp tác kinh doanh với công ty A đó các anh chị và chị đã lên được danh hiệu platinum chị rất là nỗ lực nhưng mà chị cũng gặp vấn đề về tài chính à, khi hợp tác ừ, với công ty và một thời gian thì sau đó là nha chị ờ, đã đã tìm hiểu new may và đến thời điểm này mọi vấn đề tài chính là đã được giải quyết hết các anh chị à, thì các anh chị ờ, cố gắng chờ chút xíu sẽ nghe được ờ, sự chia sẻ của chị ly từ tí à, để à, chúng ta thấy được cái củi ro trong quá trình đi kinh doanh ở bên ngoài và chúng ta những người biết đến yêu may là một trong những người rất là may mắn à, rồi rồi rồi được chưa chị Vân ơi rồi ok rồi rồi nó, nó rớt mạng nè rồi tiếp tục anh chị nãy giờ nó rớt mạng rồi mình nhắc đến cái lý do mà tại sao mà mình chọn ờ, kinh doanh cùng với New May các anh chị thì ờ, trong cuộc sống của mình á, là cái điều ước mơ lớn nhất của mình là cái thu nhập và cái thời gian thu nhập nó phải đảm bảo mà thời gian phải tự do thì mình mới làm được những cái việc mình thích trong cuộc sống này đó anh chị và cái nỗi lo sợ lớn nhất là mình sợ lỡ như cái việc gì đó không may nó đến với sức khỏe của mình hoặc nó đến ảnh hưởng tới công việc truyền thống của mình thì ai là người thay thế mình khi con của mình đã lớn chưa kịp anh chị thì như vậy là bánh xe phụ của mình là đâu cho nên là đây là những cái mà lo sợ lớn nhất trong cuộc đời của tôi và ước mơ thì vẫn phải là ước mơ anh chị trong cuộc sống là mình có quyền ước mơ nhưng mà mình chọn cái công cụ nào cái phương tiện nào để nó thực hiện ước mơ của mình thì đó là do mình các anh chị thì nhắc đến đây thì khi mà mình biết đến cơ hội kinh doanh cùng với New May á thì mình gửi lời cảm ơn anh Nguyễn Nhân Phú ở thị trường An Giang là một người anh mà chỉ cho mình hợp tác với cái ngành kinh doanh cùng với công ty New May thì à, trên hình ảnh này các anh chị thấy đây là cái người quý nhân trong cuộc sống của mình trong cuộc đời của mình thì khi mà mình bắt đầu mình làm kinh doanh cùng với New May các anh chị thì à, hai vợ chồng cái người à, lãnh đạo này là Hiếu Anh và Thanh Tiền thì chỉ cho mình từng bước là cầm tay chỉ việc luôn các anh chị học là học cái gì học cơ bản là học như thế nào còn kỹ năng là học kỹ năng gì à, học như làm sao mà học ở đâu học vào cái buổi nào rồi sau đó là hai lãnh đạo này chỉ cho mình cái phương hướng cho đúng và cái chiến lược đi như thế nào để có kết quả như ngày hôm nay các anh chị thì mình từng bước từng bước cứ đơn giản tin tưởng nghe lời và làm theo hai người thành công này thì cái kết quả bây giờ là nó làm rất là nhẹ nhàng đó chị dù kết quả chưa lớn lắm nhưng mà nó có cái giá trị hơn hẳn với cái giá trị mà công việc truyền thống của mình làm trước đây các anh chị tuy rằng công việc truyền thống trước đây của mình rất là tốt nhưng để mà mình mơ ước được cái thu nhập mà như thế này dù chưa thành công nhưng là làm không nổi các anh chị cái sức lực của mình nó có giới hạn và mình sợ nhất là đến một lúc mà sức cùng lực kiệt thì sao cho nên là rất là sợ thì ngày hôm nay là lúc mà mình là, là sau công việc truyền thống á, mình lao ra ngoài để mình tìm kiếm cơ hội và mình học tập cùng một lúc hai công việc song song với nhau thì đến khi mà thu nhập mà nó khá khá mà mình hài lòng rồi đó các anh chị tầm tầm là 40 triệu một tháng trở lên rồi thì mình mới dừng hẳn truyền thống mình mới tập trung hết vào cái ngành kinh doanh cùng với New May ngày hôm nay nó thì cái thu nhập chưa lớn lắm nhưng mà mình rất là hài lòng với công sức mình bỏ ra các anh chị và sức khỏe mình nó được tốt hơn cho nên là một công việc là đối với tôi là rất là đáng làm thì tại sao mà chọn lựa kinh, kinh doanh cùng với New May để làm sự nghiệp thì bởi vì là khi mà tôi làm truyền thống 20 năm đó các anh chị tôi rất là thấm thía về cái vấn đề mà làm truyền thống ờ, và làm hệ thống như thế nào thì bên truyền thống các anh chị biết sẵn mà tất cả các anh chị trong khán phòng trong buổi tối ngày hôm nay thì chắc chắn rằng thì à, ngoài truyền thống thì cũng có một cái cơ sở có một công việc riêng rồi mới biết đến công kinh doanh kinh doanh cùng với nhiều may các anh chị thì bên truyền thống á, vốn liếng mặt bằng pháp lý nhân viên mình mình lo rất là cực các anh chị bởi vì cái này là mình 20 năm là là, là, là đối diện với nó mà nó rất là vất vả nhưng vẫn phải làm bởi vì cái người làm chủ nào cũng vậy các anh chị tất cả mọi thứ mình đều phải lo vốn liếng mặt bằng phải lo hết cho nên là cái rủi ro nó rất là lớn nghề nhỏ thì rủi ro nhỏ mà nghề lớn rủi ro lớn các anh chị nếu mà sau này đủ thời gian là tôi sẽ kể cho các anh chị nghe tất cả những rủi ro của tất cả ngành nghề bởi vì 20 năm mà tôi làm năm cái ngành nghề mà năm cái ngành nghề trong việc truyền thống nhưng mà cái ngành nào cũng được một thứ là tiền tất cả mọi thứ khác đều là mất hết cả anh chị nói chung là ngày hôm nay mà nếu như tôi không có biết cái sản phẩm anh Pha biết ngày hôm nay là sức khỏe tôi là hoàn toàn mất hết bởi vì khoảng chừng năm cái căn bệnh trong cơ thể các chị cứ cuối tháng là đi Sài Gòn cuối tháng là đi Sài Gòn đi bác sĩ mà nếu như ngày hôm nay mà nếu như mà sức khỏe mà nó không tốt nhờ cái sản phẩm anh Pha biết mà đề kháng mình nó mạnh mà nó đẩy lùi hết bệnh tật như ngày hôm nay thì nếu mà dịch giả như thế này thì làm sao mà mà mình đi Sài Gòn để mình điều trị bệnh thì chỉ có nước là là, là không thể sống bằng cuộc sống mà, mà mà tốt đẹp sống bằng cuộc sống rất là vất vả vất vả vì là sức khỏe mình nó không tốt anh chị cho nên đối với ngành kinh doanh cùng với công ty New May á, là kinh doanh hệ thống ở ngoài truyền thống của mình là kinh doanh truyền thống một bên là hệ thống bên là truyền thống thì các chị thấy hai cái là, là tôi rất là cân lường đo đếm là tôi thấy là một bên thì bốn một bên thì không cần một bên mặt bằng bên cũng không cần pháp lý thì bên đây cũng không cần mà nhân viên của mình đó là tôi lo rất là vất vả nhưng bên đây không cần công ty đã lo hết toàn bộ các anh chị mà rủi ro thì lại không có nếu mà làm thì chỉ có cái là thành công thôi các anh chị còn không làm đó thì nó không mất gì nó chỉ mất cái thời gian thôi bởi vì ở ngành kinh doanh xây dựng hệ thống thì tôi hiểu ra một điều là nó không có khái niệm thất bại chỉ là mình dừng lại là nó không có tiền thôi mà làm thì nó sẽ có các anh chị à mà quan trọng là mình muốn làm lớn hay làm nhỏ muốn làm có thu nhập cao hay thấp thôi thì mình ngồi lại với người tiếng trên của mình là người ta sẽ chỉ đường cho mình đi các anh chị quan trọng là các anh chị làm sao cho cái người tiếng trên của mình họ thích mình họ quý mình họ thương mình là họ sẽ chỉ đường cho mình đi bởi vì cái người tiếng trên người ta liên kết liên kết có sợi dây liên kết lên người thành công thì tất cả những kinh nghiệm những chiến lược những cách làm là người thành công họ chỉ xuống cho người tiếng trên người tiếng trên chỉ cho mình quan trọng là mình muốn làm hay là không có muốn nghe hay là không hay là là, là có muốn là kiếm thu nhập cao hay là không thôi các anh chị đó là quyền của mình do cho nên là khi mà mình làm đến một lúc rồi là mình hiểu ra cái vấn đề này thì khi mà mình bắt đầu làm toàn thời gian với kinh doanh cùng với công ty New May thì bắt đầu từ niềm tin các anh chị mà tin là tin cái gì nếu như các anh chị mà không đủ niềm tin là chắc chắn không bao giờ các anh chị thành công lớn được cho nên là các anh chị phải ngồi lại với người tiếng trên để các anh chị đủ niềm tin tất cả mọi thứ thì các anh chị mới đủ bản lĩnh tự tin mạnh mẽ để các anh chị chia sẻ với người khác mà tin là tin cái gì tin cái người dẫn dắt mình nè các anh chị tin cái người thành công dẫn dắt mình tin vào công ty tin vào sản phẩm tin vào chính sách giả khoa học nếu cái phần nào các anh chị chưa đủ niềm tin thì các anh chị ngồi lại với tiếng trên để mổ xẻ ra tất cả mọi thứ để các anh chị tin tưởng mãnh liệt 100% đi rồi xong rồi các anh chị lao qua chiến đấu thì các anh chị mới thành công lớn được thì tin vào người dẫn dắt thì trước đây á, là tôi tìm hiểu rất là kỹ các chị khi mà bản thân tôi đã từng làm kinh doanh ngoài truyền thống nhiều năm thì khi mà nghe đến cái ngành kinh doanh này rồi nghe đến cái thu nhập của người thành công thì tôi là rất là tò mò các anh chị thậm chí tôi xin cái bản sao kê của thanh tiền và hiếu anh là cái người thành công đi trước và tôi đến tận cái buổi lớn như thế này cái buổi mà vinh danh cái người thành công ở trên sân khấu mà 5 ngàn người dự như thế này ở Sài Gòn thì tôi chứng minh thực tế tận mắt tôi thấy tận tay tôi nghe không gì thay thế được thì tôi thấy thu nhập của Thanh Tiền là không có tháng nào mà dưới 500 triệu bao giờ các anh chị mình thấy thực tế rồi mình mới nỗ lực các anh chị còn nếu mà không thấy thực tế là không nỗ lực mạnh mẽ được mà cũng không có tự tin nói với người khác còn tin vào công ty thì các anh chị ngồi lại tiếng trên các anh chị tìm hiểu thêm nha cái thời gian này nó rất là ít cho nên là tôi sẽ lướt qua mấy cái phần này tôi nói rất là nhanh để cho các anh chị thấy được là cái trình tự mình niềm tin mình tin cái gì công ty của mình nó, tại sao nó đặt ở tại New Zealand rồi công ty mình đã đặt chuẩn GMP như thế nào mà nó là cái đơn vị độc quyền phân phối độc quyền như thế nào nó anh chị phải hiểu rõ mấy cái vấn đề này sản phẩm là được bán trực tiếp với nhà phân phối chứ không có bán qua kênh đại lý hay là trên mạng hay trên facebook gì cả cho nên các anh chị phải ngồi lại để tìm hiểu cho kỹ rồi tất cả các giấy phép kinh cả nhà mình thông cảm nha tại mạng của chị Vân thì kém quá rồi các chị nghe rõ chưa nghe rõ chưa ngàn ơi em nghe rõ hả chị ok à, chị ơi sao mà nó rất mạng hoài nè rồi cái niềm tin sản phẩm ở chỗ này là nó rất là quan trọng này các anh chị khi hôm nay có các anh chị người mới đó, hoặc là các anh chị mới vào làm mà mà chưa thời gian chưa lâu đó các anh chị ngồi lại với người tiếng trên các anh chị tìm hiểu sâu sắc về năm thành phần sản phẩm để các anh chị tự tin là các anh chị phải biết là sản phẩm của mình tại sao mà nó lan tỏa mà nhiều mà xã hội mà mà mà đã công nhận như thế này và cái sản phẩm của mình tại sao mà cái doanh thu của nó là cái tháng ờ, vừa rồi những cái tháng mà dịch rất là nặng đó các anh chị mà doanh thu là tới 360 mấy tỷ mà có một sản phẩm anh phải biết thì các anh chị thấy là cái doanh thu mà nó tăng vượt bậc như thế này là chứng minh cho chúng ta thấy rằng là cái sản phẩm của mình là nó rất là tốt nó mới lan tỏa thì cái người tiêu dùng của mình đã, đã chấp nhận các anh chị và tại sao mà người tiêu dùng nó chấp nhận đến như thế chứ chúng ta không thể lừa người khác được nếu như sản phẩm nó không tốt thật mà các anh chị lừa thì không bao giờ các anh chị lừa người ta mãi mãi không ai để cho mình lừa mãi mãi các anh chị cho nên các anh chị người mới hôm nay mà nếu có dự trong cái, cái buổi tối ngày hôm nay các anh chị ngồi với người tiếng trên để các anh chị tìm hiểu thật là sâu sắc về sản phẩm và cái chính sách trả thưởng để các anh chị đủ tự tin để các anh chị chiến đấu đủ tự tin để các anh chị là là, là hoạt động với ngành kinh doanh này để hết khả năng của mình để mình mới có kết quả lớn các thu nhập cao của anh chị thì cái sản phẩm này các anh chị thấy khi bản thân tôi tôi nhìn thấy là cái sản phẩm mình nó có kháng thể mà cái hàm lượng cao như thế này thì cái đây là cái cái cái thành phần mà vô cùng quý các anh chị bởi vì bên dòng họ anh chị em của mình là giám đốc bệnh viện có bác sĩ có trưởng khoa cấp cứu có đủ đủ hết tất cả cái, cái, cái ngành nghề bên ngành y cho nên khi mình ngồi lại thì các bác sĩ người nhà của mình đã nói là nếu như sản phẩm này nó có kháng thể thực sự như vậy mà hàm lượng cao như thế này là rất là đáng dùng và tại sao mà mà cái sản phẩm này nó hiệu quả như thế chưa tính tới canxi chưa tính tới lợi khuẩn đó các anh chị ba cái thành phần này nó thật với các anh chị nếu mua riêng là nó bao nhiêu tiền cho nên khi mà tính ra thấy được cái cái cái, cái giá của cái dòng sản phẩm này là nó rất là phù hợp với cái tư duy của người Việt Nam rất, rất là phù hợp với cái đồng lương của người Việt Nam các chị và những cái thành phần này là những thành phần vô cùng quý đối với cái, cái cơ thể con người mỗi ngày phải cần anh chị cho nên khi mà các anh chị nào mà hiểu sâu sắc vấn đề mà canxi hay là kháng thể lợi khuẩn là các anh chị quý cái sản phẩm này từng chút nếu mà các anh chị không hiểu thì các anh chị không quý sản phẩm mà các anh chị không yêu quý sản phẩm thì làm sao các anh chị chia sẻ bằng cái tâm của mình đến với người khác cho nên là khi mà mình tìm hiểu kỹ thật kỹ mình là người kinh doanh xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm Anh alpha ladies ra cả nước mà các anh chị không hiểu cái quý nhất trong sản phẩm mình là gì và nó có cái mà trên thị trường không có là cái nào thì các anh chị tìm hiểu cho thật là kỹ lại thì các anh chị chia sẻ rất là tuyệt vời các anh chị cái ngành nghề này của mình là cái ngành là mình đi giúp người khác công ty trả công cho mình mình giúp cho người khác khỏe công ty sẽ trả công cho mình mình giúp cho người khác có thu nhập thì công ty cũng sẽ trả công cho mình mà nếu mà mình không hiểu sản phẩm không hiểu về chính sách thì làm sao mình giúp người khác cho nên các anh chị ngồi lại nếu với người tiếng trên các anh chị chưa hiểu cái gì các anh chị phải ngồi tìm hiểu thật là kỹ bản thân của Vân hồi trước đây là vậy các anh chị tìm hiểu cho thật là kỹ rồi niềm tin về chính sách như thế nào nó như thế này là các anh chị nói về chính sách á, tại vì bản thân của tôi là cái người mê kinh doanh là khi tôi kinh doanh cái gì thì tôi phải tìm hiểu cái đầu tiên nhất là chất lượng sản phẩm và cái thu nhập của mình là đâu thì mình mới kinh doanh được anh chị bởi vì trong cuộc sống này là mình đi tìm cái phương tiện đi tìm cái công cụ để làm sao kiếm được nhiều tiền thì cái phương tiện nào mà cho chúng ta kiếm được thu nhập cao thì chúng ta sẽ nỗ lực về đó thì khi mà chúng ta tin được cái, cái niềm tin về cái chính sách thì chúng ta phải thấy được lợi thế cạnh tranh của ngành mình là cái gì bởi vì rất là nhiều cái công ty á, nó lại nó rủ bản thân tôi nó nói là à, chị Vân làm với em đi bên công ty em nó có cái này tốt cái này tốt cái này tốt sản phẩm này tốt thế này thế nọ thế kia thì các anh chị nhớ kỹ một điều là tiêu dùng tốt và kinh doanh tốt nó khác nhau hoàn toàn tiêu dùng tốt và cái sản phẩm nào của công ty đa cấp nó cũng tốt hết cả anh chị cho nên cái gì tốt thì mình có tiền mình mua mình dùng cho tốt với sức khỏe của mình nhưng kinh doanh tốt là nó phải tạo ra được cái lợi thế cạnh tranh mà tạo ra được lợi thế cạnh tranh là cái gì thì cái lợi thế cạnh tranh của mình các anh chị thấy nè cộng dồn không có giới hạn thời gian cái thứ hai đó là không hạ cái danh hiệu là nghĩa là lên rồi không rớt và năng động so với tất cả 21 công ty đa cấp còn lại là năng động rất thấp rồi được thừa kế cho con mình sau này cho nên các anh chị ngồi lại với tiếng trên hỏi kỹ cái phần năng động thấp nhất là cái gì cộng dồn là cộng dồn như thế nào mà lên rồi nó không rớt là không rớt thì làm sao các anh chị ngồi lại với tiếng trên nha nếu các anh chị người mới trong hôm nay cho nên á, là mình phải đủ niềm tin hết các thứ thì các anh chị mới là là là là ra mà chiến trường các anh chị mới làm mạnh được còn nếu các anh chị mà mập mờ mập mờ là nửa nghi nửa ngờ là các anh chị không bao giờ các anh chị thành công được nếu như các anh chị nửa nghi nửa ngờ chưa đủ niềm tin thì các anh chị tiêu dùng thôi cho tốt sức khỏe thôi còn nếu đã là người kinh doanh thì các anh chị phải ngồi lại nhìn được cái, cái thu nhập của người kinh doanh mình như như thế nào các anh chị thấy là những cái, cái cái tháng dịch như thế này mà cái thu nhập của của của tôi là không có tháng nào mà nó dưới 40 triệu bao giờ thì các anh chị thấy là rất là nhiều ngành nghề đó là người ta đã là gặp rất khó khăn mà khi mà tôi lưu lại tất cả các tin nhắn của ngân hàng Vietcombank lưu lại để tôi cho tất cả người này nọ nghe tôi làm toàn bộ qua máy hết qua zoom qua điện thoại hết các anh chị thì mình mình sao chép cái tin nhắn ngân hàng gửi vào cho mình là cái thực tế thì tất cả là những người thân của mình là phải đều nhìn lại bởi vì tiền mà mình anh chị em mình ngày hôm nay là luôn luôn đi kiếm tiền anh chị ạ à? chứ không phải mình làm để cho nó vui làm để kiếm thật là nhiều tiền để mình thay đổi cuộc sống để sau này con cái mình nó không có vất vả như mình trước đây cho nên là luôn luôn mình tìm cái gì tốt nhất cái gì nó phải là thực sự phù hợp với khả năng của mình mà nó hợp pháp tất cả mọi thứ thì mình nên nỗ lực bởi vì bây giờ dù truyền thống hay là hệ thống mình cũng nỗ lực vất vả lắm mình mới có thu nhập chứ không có cái gì mà mình nằm không ở nhà mà có tiền lớn bao giờ đâu các anh chị không có cái gì trên đời này trải thảm đỏ cho mình đi bởi vì tôi đã mấy chục năm ngoài truyền thống rất là vất vả nó lên bờ xuống ruộng nó phá sản không biết bao nhiêu chồng nhưng mà dù như thế nào đi chăng nữa mình cũng phải làm lại phải đứng dậy làm lại các anh chị chứ không thể té rồi nằm đó để cho người ta đạp lên không thể cho nên là dù như thế nào mình cũng phải sống cho nên mình phải tìm đủ mọi cách để vượt qua hết mọi khó khăn không có con đường nào mà nó có gọi là bế tắc đâu các anh chị rồi thì như vậy thì bắt đầu làm là làm từ đâu bắt đầu từ đầu cũng phải là uống sữa giống như các anh chị mới vào như ngày hôm nay các anh chị đầu tiên mình cũng phải dùng sản phẩm để mình cảm nhận coi nó tốt và nó tốt như thế nào rồi mình lắng nghe coi khi mà nó vào cơ thể của mình cái kháng thể của mình nó mạnh lên cái hệ miễn dịch nó mạnh lên nó sẽ làm những cái biểu hiện gì trong cơ thể của mình mình phải lắng nghe được cái điều này thì mình mới chia sẻ với người khác bằng cái tâm của mình thật sự các anh chị còn nếu như các anh chị không dùng sản phẩm thì thua chắc luôn không bao giờ mình đi chia sẻ được nếu như các anh chị không dùng sản phẩm thì làm sao các anh chị hiểu được cái gì trong sản phẩm này để các anh chị chỉ người khác làm sao các chị chăm sóc cho nên bắt đầu cũng dùng sản phẩm để cảm nhận để lắng nghe coi nó tốt như thế nào nó làm được cái điều tuyệt vời gì trong cơ thể rồi sau đó các anh chị mới đi kể đi chia sẻ cho người khác là nghĩa là các anh chị đi đi chỉ cho người khác biết dùng sản phẩm tốt để khỏe để để, để khỏe để đẹp để trẻ như ngày hôm nay thì cho nên là các anh chị cứ dùng tốt cứ đi chỉ người khác thì trên hình ảnh này là bản thân của tôi dùng tốt rồi tôi đi chỉ cho người khác trên hình ảnh này là cái gia đình này của kiên giang các anh chị khi mà được mình chỉ cho dùng tốt rồi thì mời bà con bên vợ bên chồng lại thì mình lên xuống mình chỉ cho cho tất cả các anh chị pha đúng cách và hiểu đúng cách nó có cái gì trong này mà nó tốt như vậy mà tại sao mình phải uống uống mà pha như thế nào nó nó, nó chỉ là như vậy các anh chị rồi thì khi mà các anh chị chỉ cho người khác một vài tháng đầu thì chỉ có một vài người hiểu sản phẩm giống như mình thôi thì một vài người này mà dùng tốt hiểu đúng <clears throat> dùng có chất lượng có hiệu quả thì một hai người này cũng chỉ năm bảy người khác năm bảy người khác cũng chỉ là một vài chục người khác các anh chị thấy là ai cũng có người thân thì các anh chị dùng tốt dùng đúng cách các anh chị chỉ cho người khác thì người đó người ta cũng có người thân của người ta đang cần sức khỏe thì người ta cũng đi giúp cho người thân của người ta các anh chị cản người ta không cho người ta chỉ cho người khác người ta cũng vẫn đi giúp người thân của người khác Nói cho nên là các anh chị thấy sử dụng tốt nó thật là tốt hiểu đúng và các anh chị chia sẻ thì như vậy thì khoảng một năm sau thì các anh chị thấy là cái hệ thống mình nó có được nhiều nhiều người thế này khoảng một hai trăm người ví dụ thì một hai trăm người này thì ai cũng có người thân chân thì người ta cũng chỉ ra thì từ từ các anh chị nó có cái hệ thống rất là đông như thế này trôi qua khoảng 3 năm 5 năm thì các anh chị phải có cái hệ thống là từ 5.000 người 10.000 người rồi tới là là một hai chục ngàn người tùy theo các anh chị muốn giúp nhiều người khác thì hệ thống các anh chị càng lớn còn nếu các anh chị không muốn chỉ cho hát dân thì các anh chị không có tiền các anh chị chỉ tốt cho bản thân thôi còn nếu như các anh chị muốn có thu nhập từ cái ngành này thì các anh chị cố gắng hiểu cho tốt hiểu cho đúng cái sản phẩm và các anh chị cứ chỉ cho người khác chỉ bằng cách thật tâm chỉ bằng cái kiến thức đúng rồi người ta sử dụng mới hiệu quả các anh chị còn các anh chị cứ lao ra bán thôi bán thôi mà các anh chị không hiểu về chất lượng sản phẩm thì cũng không nói lên được cái cái cái cái, cái giá trị gì trong đây không có kết quả lớn được cho nên chỉ cho người khác nhưng mà phải hiểu sản phẩm hiểu đúng và chỉ đúng giúp cho người ta phải giúp đúng thì hệ thống các chị phải lớn thì khi hệ thống lớn rồi thì các anh chị có phải các anh chị làm chủ một doanh nghiệp sữa mà các anh chị phân phối ra cả nước à từ một lon sản phẩm mà nó ra 5.000 lon ra 10.000 lon mà từ 3 năm đến 5 năm hoặc 7 năm ví dụ thì thu nhập các anh chị đầu tiên cũng là 5 3 triệu 7 8 triệu và 10 triệu 20 triệu từ từ tới 1 200 triệu một tháng thì như vậy các anh chị mới nhận được cái giá trị thành công trọn vẹn các anh chị thì thành công trọn vẹn nhất đến đây á, thì à, tôi chia sẻ kỹ những cái gì tôi hiểu cho các anh chị nghe hồi trước đây á, khi mà mình nhắc tới cái vụ mà thành công trọn vẹn thành công mình cứ nghĩ là tiền nhiều vàng nhiều hay đất nhiều của cải tài sản nhà lầu xe hơi là mình thành công thật ra cái thành cái chữ thành công mà trọn vẹn các anh chị thì nó có những cái giá trị như thế nào thứ nhất là sức khỏe phải tốt mà thời gian phải tự do và có môi trường bạn bè khắp nơi rồi du lịch thì cũng đi nhiều nơi nhiều chỗ và hạnh phúc phải có thì như vậy mới gọi là thành công trọn vẹn đó chị mà khi mà tôi nhìn lại tôi nhìn lại tôi nhớ lại cái cái bối cảnh của tôi ngày trước đây mà kinh doanh truyền thống 20 năm đó các anh chị thì khi mà được là được có thứ là tiền là thu nhập mà nó chưa có chữ đảm bảo nếu tôi dừng lại tôi không có gì hết mà khi mà được cái tiền rồi mà nó chưa đảm bảo mà lại sức khỏe mất hết thì các anh chị thấy là hưởng thụ bằng cái gì nó cũng chả có giá trị gì trên cuộc đời này mà nếu mà thu nhập có mà sức khỏe mất hết thì hạnh phúc này nó nó đâu có đâu các anh chị hạnh phúc không không còn luôn mà nó cứ đảo lộn lại đảo ngược đảo xuôi như thế này các anh chị tưởng tượng nè nếu mà thời gian có sức khỏe tốt mà tiền không có thì cũng chả làm được gì mà nếu mà mà thu nhập có thời gian có sức khỏe không tốt thì cũng chả hưởng thụ một cái gì mà cũng mất đi hết hạnh phúc luôn khi mà sức khỏe mất rồi là hạnh phúc cũng mất trước rồi tiền của nó sẽ ra đi hết luôn các chị thì cuối cùng cũng là mình làm mẫu trong cuộc đời này cho nên đó chính vì chỗ này mà mình không cam tâm đó chị mà nếu mà để được cái giá trị thành công trọn vẹn để hưởng sở hữu một cái hệ thống lớn như thế này thì mình phải đi xây dựng hệ thống mà nếu mà đi xây dựng hệ thống thì chúng ta phải đi chia sẻ mà nếu chúng ta đi chia sẻ thì chúng ta phải có kiến thức mà nếu chúng ta muốn có kiến thức thì chúng ta phải học học thì học cái gì học thường thuộc cơ bản và kỹ năng đó anh chị và chúng ta học ở đâu cái này là phải cái rõ ràng đó anh chị hồi đó bản thân của tôi tôi không ngộ qua được cái này mình cứ nghĩ là sản phẩm tốt cứ lao qua không cần học cứ lao qua đi bán lao qua đi bán bán đến một lúc không ai tái dùng hết rồi chán nản nhưng mà nhờ là tôi là có cái tư duy kinh doanh là tôi nhìn cái người đi trước tại sao người ta cũng giống như mình người ta làm được mà mình làm không được thì nó vướng ở chỗ tôi không chịu học tôi không học tôi không có nắm được cơ bản là nghĩa là tôi không hiểu được cái cái ngành nghề cái nghiệp vụ của cái ngành này như thế nào thì làm sao thành công được không có cái ngành gì mà mình không học mà thành công bao giờ đó anh chị thì khi mà nhìn lại hỏi kỹ quay lại hỏi kỹ người thành công thì thì ra là mình phải thường thuộc cơ bản và kỹ năng là cơ bản là mình phải nấu được công ty mình phải hiểu được năm thành phần sản phẩm mình phải biết vẽ được là ba khoản hoa hồng là cái ít nhất rồi kỹ năng là mình phải biết được kỹ năng bán hàng kỹ năng chăm sóc kỹ năng quảng bá kỹ năng tuyển dụng kỹ năng dẫn dắt kỹ năng đào tạo tất cả các kỹ năng này thì các anh chị phải phải làm được thì mới gọi là mình thuần thục cái nghiệp vụ mới là một cái ngành giống như một ngành một ngành giáo viên hay một ngành công an thì chúng ta cũng phải học cái ngành đó. giáo viên thì chúng ta học về cái, cái, cái ngành sư phạm bao nhiêu năm mới ra dạy giáo được rồi cái ngành nào cũng vậy chứ cũng phải học cái nghiệp vụ của chị ngành sửa của mình cũng phải học cơ bản về kỹ năng là nghiệp vụ học từ tiếng trên học từ lãnh đạo thành công của mình của hệ thống mình rồi mình học xong tất cả các nghiệp vụ cơ bản đó mà mình còn phải học cùng với tổ chức học cùng với người thành công anh chị bản thân của tôi và thanh tiền thanh tiền thành công cái cỡ này mà cái buổi học nào tôi cũng thấy thanh tiền học rất là nghiêm túc ghi chép rất là cẩn thận cho nên tôi nhìn thấy những cái tấm gương này thì tôi phải làm theo làm theo thì ngày hôm nay mình thấy kết quả nó nó nó, nó rất là nhẹ nhàng anh chị kết quả mình làm có nhưng mà từng bước từng bước làm nó rất là nhẹ nhàng nó không còn áp lực như trước đây rồi học xong rồi về truyền lại cho đội nhóm hồi trước đây không có dịch á, thì gom ra văn phòng gom ra từng văn phòng nhỏ của tất cả những người trong hệ thống rồi sau này thì mình tới khi mà dịch nó đến trầm trọng như thế này là mình toàn bộ là mình kèm với nhau còn là trên zoom hết đó chị lên online hết rồi thì à, qua một quá trình mà mình vừa học vừa làm vừa học vừa làm mình đi chỉ cho người khác giúp đỡ cho người khác tất cả mọi cái mà người khác đang cần thì mình nhận lại được rất nhiều cái giá trị các anh chị giá trị về sức khỏe giá trị về tài chính giá trị về gia đình giá trị về du lịch nói chung là những cái giá trị mà trước đây mình mơ ước là nó nó nó, nó đều là có dần dần hết các anh chị tại sao mà tôi đưa những hình ảnh ngày hôm nay cho các anh chị thấy là tại sao cái làn da của tôi hồi trước đây nó bị là nổi trái gạ mà nó nhiễm trùng nó nhiễm trùng mà nó không thể lành các anh chị mà nhờ cái cái cái cái lon sản phẩm của mình là tôi phải hiểu cái mấu chốt của nó là tại sao mà tôi dùng cái này mà nó nó để giải quyết được cái vấn đề mà viêm trên da như thế này là thì ra là nó có cái cái thành phần kháng thể nó đủ mạnh rồi là cái da của mình nó giảm đi cái vụ viêm nó giảm đi cái vụ viêm là dần dần dần mới lấy được cái làn da các chị hồi trước là nói chung là nó tàn hết tất cả vừa sức khỏe vừa làn da nó tàn hết mọi thứ mà trong khi mình làm có một thứ là tiền cơ sở mình mình làm chủ mà mình nhìn lại cái bản thân mình chả có được một cái gì gọi là giá trị thì trong cuộc sống này mình sống mà mình không có giá trị gì hết thì cuộc đời mình nó vô nghĩa hết chị cho nên là tôi không cam tâm mà tôi phải lao ra ngoài tôi tìm tôi tìm tìm mới biết là cái sản phẩm nó pha lai biết và cơ hội cùng với kinh doanh new may ngày hôm nay cho nên là mình nói đến đây mình rất là cảm ơn sản phẩm pha lai biết và rất là cảm ơn cái cơ hội kinh doanh cùng với công ty new may nó cho mình được rất là nhiều cái giá trị rồi các anh chị thấy nè khi mà cái những cái thành phần quan trọng mà nó xử lý trong mọi vấn đề sức khỏe thì khi mà nó hết cái vấn đề mà viêm da mà mà nó làm mũ hết tất cả cái gương mặt của mình thì nó sẽ thâm hết toàn bộ thế này anh chị cho nên là cũng may mắn là mình chừa lại những cái tấm hình tấm ảnh này ở bên cái cái máy của ông xã mình chứ nếu mà bên máy của mình mình thấy nó gớm quá thì mình chắc chắn mình xóa bỏ hết thì ngày hôm nay không có tìm được những cái ảnh này rồi nó từng giai đoạn là các như thế từng giai đoạn giai đoạn nhưng mà khi mà nó lành nó từng cái cái cái cái, cái giai đoạn mà cái thành phần của cái, cái sản phẩm của mình nó hấp thu tốt vào cơ thể thì khi mà nó cái da của mình nó đã liền lạc rồi mà sức khỏe trong cơ thể của mình nó tốt dần tốt dần thì nó chỉnh sửa tất cả mọi thứ vừa sức khỏe vừa làn da vừa gương mặt mình nó khác biệt hoàn toàn nó khác hẳn hoàn toàn cho nên là các anh chị người mới trong ờ, cái cái đội cái đội nhóm trong buổi tối ngày hôm nay nếu như các anh chị là người mới các anh chị tin tưởng sản phẩm pha biết các anh chị ngồi lại với tiếng trên các anh chị học cái cách pha cho thật là đúng chuẩn các anh chị uống đúng như những gì những người cho anh chị thì chắc chắn các anh chị có sức khỏe cực kỳ tốt và cái làn da nó ngày càng trẻ các anh chị nó ngày càng trẻ so với cái làn da chúng ta trước đây các anh chị không tin các anh chị chụp hình lại chụp ảnh lại các anh chị chừa lại rồi các anh chị so sánh trong vòng 3 tháng 6 tháng 1 năm 2 năm nó khác biệt hoàn toàn từ giai đoạn đó các anh chị ha đó là cái giá trị mà mình đang mong muốn rồi đây là giá trị gia đình thì đây là là vợ chồng mình và hai đứa con có trai có gái đầy đủ các anh chị học rất là giỏi thì ở ờ, đây là cái cái cơ sở của cái cơ, cơ sở cơ sắc nhôm mình ở trước đây nè bây giờ vẫn còn rồi giá trị về du lịch thì à, sau quá trình mình à, nỗ lực kinh doanh cùng với công ty thì mình đi rất là nhiều nước để mình học đi cùng với hệ thống hệ thống của mình ở đây là là, là thủ lĩnh hướng là các anh chị đi cùng với mình bên Đài Loan Hàn Quốc rồi đi rất là nhiều nhiều nơi để học vừa học vừa chơi vừa học vừa hưởng thụ rồi đây mình là lấy giá trị về tài chính rồi anh chị thì khi mà mình à, hồi lúc mà trước dịch á thì à, mình à, đi thăm tất cả các đội nhóm của thị trường thì đây là thị trường An Giang là thị trường của Thu Lĩnh Hướng đó thì mình thấy rất là nhiều anh chị em trong đội nhóm mà mình bản thân mình đã có thu nhập rồi thì tất cả các anh chị em đều có thu nhập đều hết anh chị cho nên là khi mà mình thấy anh em đều có thu nhập mà mình thấy mình xúc động có khi mình nói chuyện cũng không được là mình mong muốn trong cái tâm mình rằng là cùng với anh em trong đội nhóm ai ai cũng có cái cuộc sống tốt ai cũng có thu nhập tốt hết thì mình thấy đó là cái niềm vui lớn nhất của mình nó đây là cái giá trị về tài chính rồi đây là cái hình ảnh mà mình à, nhận được tiền thưởng trên sân khấu rồi các anh chị hồi đó mình mỗi lần mình đi dự cái đại hội mình 5.000 người trên Sài Gòn đó mình thấy tất cả các anh chị lãnh đạo đều nhận qua ly tiền có người thì năm bảy trăm triệu có người cả tỷ mình thấy mình mơ ước mình nói là mình ao ước mà một lần mình được lên mình nhận cái vali mà tận tay ông chủ tịch tập đoàn trao cho mình như thế này các anh chị cho nên mình được nhận như thế này là mình rất là vui mà mình lưu lại tất cả hình ảnh này để mình nhìn mình xem hoài các anh chị cho nên cái gì mà mình muốn mình mơ ước là nó sẽ có các anh chị mơ ước các anh chị cứ nói cứ nói cứ nói thì đây là cái lực hấp dẫn từ từ nó sẽ đến các anh chị cái gì mà chúng ta muốn là sẽ đến rồi nhà xe rồi thì mình cũng là, là từ cái ngành sữa này mình cũng có nhà cửa xe cộ đầy đủ hết các anh chị ngày hôm nay là cái cơ sở cũ của mình vẫn còn vẫn hoạt động mình cho lính là mình thuê lính về cho nó làm rồi mình thỉnh thoảng ờ, ra vào để mình xem mình ờ, cho bà giúp việc đội quản lý coi chừng hết cho mình hết thì đây là nhà với xe mình mua ở ngoài tỉnh Sóc Trăng mình mua nhà khác và xe để mình đi cùng với hệ thống đi khắp nơi khắp các tỉnh còn khi mà ổn dịch hết dịch thì mình mới ra Hà Nội các anh chị hết dịch thì mình cứ làm ờ, là 15 ngày ở miền Bắc là 15 ngày ở miền Nam cứ như vậy suốt anh chị thì từ từ là mình phải xây dựng và tất cả những cái cái thị trường các vùng miền đã đều đủ hết thì giống như là mình là chủ một cái doanh nghiệp sữa mình phân phối hàng trên cả nước thì khi mà thành công á, thì tôi ngộ ra rằng là tại sao người thành công đó là thành công từ chính chữ vàng là cứ đơn giản tin tưởng nghe lời và làm theo người thành công đi trước thì chắc chắn các anh chị sẽ có kết quả giống người thành công đi trước còn nếu mà người đi trước người thành công người đi trước người đầu nhánh mà đã có cái kinh nghiệm à, là lấy kinh nghiệm xin kinh nghiệm từ người tiến trên về để truyền cho các anh chị mà nếu như mà bản thân mình muốn kinh doanh mà mình không có nghe lời và làm theo cái người đi trước chỉ dẫn cho mình thì chắc chắn kết quả nó sẽ không có nếu mình nghe mà mình làm theo ý mình là thua luôn anh chị hồi đó là bản thân tôi bị vướng chỗ này khi mà đi học thì cũng ghi chép cũng nghe cũng làm nhưng mà làm theo ý của mình thì cuối cùng kết quả nó không giống mà kết quả nó không giống rồi thì cũng quay lại học từ đầu nó mất cái thời gian thôi chứ nó cũng không mất gì đó anh chị cho nên là bản thân của mình á mà mình làm như thế nào là do cái suy nghĩ của mình nếu như mình cảm thấy là cái người đi trước họ chỉ mình mà nó đúng mà mình nhìn được cái kết quả của người thành công đi trước chỉ cho mình đúng mà mình làm theo thì chắc chắn các chị sẽ có kết quả ha các chị nha thì đây là cái câu nói của người thành công mà mình rất là ấn tượng là các anh chị mình đọc những cái câu nói này mà mình mới ngộ ra tất cả là điều cho mình hết tất cả à mọi vấn đề trong cuộc sống thì dùng thành công để giải quyết tất cả những vấn đề ngày hôm nay các chị thấy là xã hội ngày hôm nay nó rất là phức tạp nó không giống như ngày trước đây hiện nay là nó là cái xã hội vật chất cho nên là tất cả mọi vấn đề gì nó xảy ra thì khi các chị thành công các chị giải quyết hết tất cả mà mọi vấn đề của thành công thì dùng sự trưởng thành để giải quyết mà mọi vấn đề của trưởng thành thì dùng học tập để giải quyết mọi vấn đề của học tập thì tự bản thân mới giải quyết bởi vì bản thân mình học mình học cho mình sự nghiệp mình thành công cho mình giá trị mình nhận mà cái, cái thời gian mà để sắp xếp đi học mà mà để cho người tiếng trên người ta chỉ cho mình mà sắp xếp không được thì đó là tự bản thân mình anh chị ai giải quyết được vấn đề học tập thì người đó sẽ thành công đó cho nên ngày hôm nay thì tôi chia sẻ với các anh chị là cái lý do tại sao tôi chọn công ty New May để làm sự nghiệp là lý do tôi thấy nó có rất là nhiều cái giá trị mà trong truyền thống không có và cái cách làm là làm thì làm như thế nào làm sẽ được cái gì thì cách làm là bản thân mình sử dụng sản phẩm nghiêm túc tin tưởng tuyệt đối từ sản phẩm từ cách pha sản phẩm và tin tưởng tuyệt đối từ chính sách từ công ty từ tất cả mọi thứ từ người kinh trên rồi các anh chị sẽ mang cái cảm nhận sản phẩm tốt này mang cái điều tốt cái giá trị tốt từ cái công ty new may này các anh chị đi chỉ cho người thân của mình chỉ cho bạn của mình cùng sử dụng sản phẩm giống mình cùng hưởng được những cái giá trị trong cái ngành nghề của mình giống như mình cứ là sử dụng tốt chỉ cho người khác sử dụng tốt chỉ cho người khác rồi cùng nhau để đi học những cái buổi cơ bản và và kỹ năng của người thành công truyền lại cho mình tất cả những buổi học đều có hết các anh chị liên hệ với người tiếng chơi những các anh chị mới vào ngày hôm nay thì các anh chị thấy cái sự nghiệp này đáng làm thấy sản phẩm này đáng dùng thì các anh chị nên liên hệ với người tiếng trên để các anh chị được những cái buổi học nghiêm túc để cái người tiếng trên chỉ cho các anh chị cái chiến lược làm như thế nào cái con đường đi như thế nào để đến nơi cái cái cái cái, cái con đường thành công nhé các anh chị nha thì buổi chia sẻ của Ngọc Vân đến đây là hết xin chúc các anh chị có một buổi học đầy ý nghĩa ạ à. rồi trả lại mc cho dạ. em nha dạ à, thay mặt cho tất cả các anh chị nhà phân phối tại thị trường biên hòa đồng nai cũng như tại hà nam à, đội nhóm từ lãnh đạo đặng dũng minh trở xuống à, trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến à, giám đốc bốn sao chị à, Quỳnh Thị Thu Vân thì à, các anh chị thân mến <clears throat> các anh chị vừa nghe câu chuyện của chị Vân à, thì khi mà chị Vân chia sẻ thì em lại nhớ cái câu thơ này và muốn à, chia sẻ với cả nhà mình đó là gì ạ à, chị Vân làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm đúng không ạ à, làm thêm giờ nghỉ làm thí mặn cùi làm đuôi con mắt làm quắt cần câu làm tới đâu thiếu nợ tới đó hả chị Đà chị Vân <laughs> và đã có những cái thời gian à, mà chúng ta rơi vào những cái bế tắc và cuộc sống chắc chắn nó sẽ có những cái như thế các anh chị đó là khi chúng ta làm công việc nó không như ý chúng ta cũng rơi vào những cái vòng quay à, tài chính thì sau những cái cánh cửa đó đóng lại chắc chắn sẽ có những cánh cửa khác mở ra cho nên khi chúng ta gặp những cái nghịch cảnh trong cuộc sống thì chúng ta lại có những cái động lực và có những cánh cửa mới để giúp cho chúng ta bước đi quan trọng một điều là câu mà chị à, Vân nói em rất là thích đó là té thì phải đứng dậy đúng không cả nhà à, rất là cảm ơn câu chuyện à, của chị Vân cũng như là cho chúng ta thấy được những cái giá trị khi chúng ta làm được ở New May thì chị Vân là một người phụ nữ rất là bình thường à, nhưng mà cái ước mơ cái khao khát lớn cho nên New May là cơ hội để giúp cho chị thực hiện được những ước mơ và hài bão của mình giống như lúc nãy em bé ba đã chia sẻ chỉ thì các anh chị ơi lựa chọn không riêng cơ hội này không dành riêng cho chị Vân chị Liễu hay anh Vũ không dành riêng cho em bé ba nhưng dành cho tất cả mọi người và chỉ cần các anh chị có ước mơ mong muốn bước vào và học tập học tập làm việc giống như chị Vân giống như những người thành công thì nơi mà chị Vân đứng vị trí mà chị Vân ngồi thu nhập mà chị Vân có thì chắc chắn sẽ là cơ hội cho tất cả chúng ta rồi rất là cảm ơn chị và sau cái à, thời gian này thì chúng ta sẽ dành ít phút để à, vinh danh những anh chị à, đã nỗ lực, đã có tin tưởng, đã hợp tác và đã làm việc trong tháng 11 vừa qua. Rồi em ờ, đến phần này thì em ờ, nhờ sự hỗ trợ của lãnh đạo à, Phạm Văn Ngàn ạ. À. Vâng, các anh chị ơi, à, khởi đầu luôn luôn là những bước đi khó khăn. Thế là những anh chị, những người à, đã tin tưởng ký hợp đồng cùng với New May à, khởi đầu họ cũng giống như những anh chị 4 sao 3 sao thì họ cũng tin tưởng sản phẩm anh Palibit họ dùng có cảm nhận có chất lượng và sau đó mang tin tưởng chất lượng sản phẩm mang từng lon sản phẩm đi chia sẻ cho những người xung quanh thì sau một tháng hai tháng ba tháng họ cộng lại có được những cái doanh số thì họ được công ty à, vinh danh xác nhận họ đã đạt được danh hiệu trưởng phòng vậy à, chúng ta hãy dành những tràng pháo tay để chúc mừng những anh chị đạt được danh hiệu trưởng phòng à, của tháng 11 vừa qua và là, từ hệ thống lãnh, lãnh đạo đặng dũng minh trở xuống thì có hơn 10 nhà phân phối mới đạt được danh hiệu trưởng phòng ạ à. vâng và nhờ à, anh ngàn à, đưa ra những à, gương mặt à, những cái tên mà đã các anh chị đã đạt được trong à, tháng vừa qua danh hiệu giám đốc thì các anh chị bản thân của chính mình phải đạt được danh hiệu trưởng phòng việc thứ hai các anh chị lên được danh hiệu trưởng phòng như thế nào thì hãy giúp ít nhất hai người F1 của mình hay hai người bạn của mình lên được danh hiệu trưởng phòng giống như mình thì các anh chị sẽ lên được giám đốc và lên được danh hiệu này các anh chị sẽ có thu nhập từ 8 đến 15 triệu mỗi tháng à, nếu như các anh chị mang về doanh số điều đặn vậy thì các anh chị ơi trong new may chỉ cần các anh chị tin tưởng nghe lời làm theo giống như chị Vân vừa chia sẻ những gì các anh chị làm được chỉ cho người khác làm giống thịt như các anh chị thì các anh chị sẽ lên được những danh hiệu cao hơn và trân trọng chúc mừng những nhà phân phối đạt được danh hiệu giám đốc tháng 11 năm tháng 11 năm 2021 ạ. À. Xin trân trọng chúc mừng Chị Lê nhà phân phối Lê Thị Cơ, mã ID 1777340. Xin chúc mừng nhà phân phối Hồ Trọng Kính, mã ID 1710348. Xin chúc mừng nhà phân phối Võ Thành Danh, mã ID 1725159. Xin chúc mừng nhà phân phối Cao Thị Lan Hồng, mã ID 1769833 à, rất là cảm ơn tất cả các anh chị à, trong đội nhóm của lãnh đạo Minh à, tháng vừa qua tháng 11 dù là một cái tháng có nhiều đại dịch à, có thể nói những tỉnh không có à, sản phẩm về được tới nhà do bưu điện do ngăn chợ à, ngăn xong cách chợ nhưng à, doanh số cũng như là à, những cái à, thu nhập mang về cho đội nhóm luôn luôn phát triển và một lần nữa xin dành những chàng pháo tay lớn à, những à, nụ cười những à, chàng à, hoa tay chúc mừng cho những nhà phân phối và nhà giám đốc vừa qua trân trọng cảm ơn và các anh chị những người mới ơi nếu các anh chị tin tưởng thì phía sau sẽ là những cái danh hiệu à, cao hơn à, thu nhập tốt hơn và những gì mà những anh chị đi trước họ làm được thì chắc chắn các anh chị ngày hôm nay tin tưởng à, cùng hợp tác với nhiều May hợp tác với người mời các anh chị vào đây thì sẽ có à, được những cái bước tiến à, giống như những anh chị đi trước ạ à. và buổi tối ngày hôm nay là một buổi tối à, rất là tuyệt vời cảm ơn tất cả những anh chị à, khách hàng nhà phân phối và đặc biệt hơn hết khách mời chị Huỳnh Thị Ngọc Vân à, đã dành thời gian quý báu của mình à, đến đây à, à, cùng giao lưu học tập cũng như là chia sẻ kinh nghiệm à, xin chúc tất cả các anh chị cùng thành công với New May à, và một cái sức khỏe toàn vẹn à, khi dùng sản phẩm Alpha Lipid để chúng ta có thể à, vững sức khỏe à, trong đại dịch này và chúc cả nhà mình à, có một buổi tối